Em nói gì? À, à, à, à. Ok, ok, ok. chào các bạn Chúc năm mới mọi người Happy New Year mọi người Chúc mọi người một năm mới có thật là nhiều sức khỏe Và năm nay thì tất cả mọi người sẽ đều đỗ vào nguyện vọng 1 nha Chúc cho tất cả các bạn học sinh thân hiểu cô cha sẽ đều đỗ hết vào nguyện vọng 1 nha và hôm nay là buổi ờ, livestream đầu tiên của chúng ta trong khóa free mà cô Trang có hứa là tặng các bạn đó, thì uh, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau chữa một đề nhá. Ở trong năm đề mà cô đã tặng cho nhóm mình nha, cho lớp mình nha. Rồi, đề ngày hôm nay của chúng mình sẽ là đề số 12. Uh, là một trong năm đề cô đã tặng các bạn đấy nếu mà bạn nào đã mở đề đấy ra và đọc và làm rồi thì tuyệt vời quá bây giờ chúng mình chỉ việc chữa luôn thôi các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể comment luôn cho cô và cô sẽ giải đáp câu hỏi đó còn nếu mà chẳng may mình hơi ham chơi tết mình chưa kịp đọc thì thôi bây giờ mình sẽ vừa nhìn đề vừa suy luận đáp án luôn nha và trong livestream ngày hôm nay thì cô cũng sẽ củng cố lại kiến thức cho mọi người qua mỗi câu hỏi cũng như là hướng dẫn các bạn cái cách làm mỗi cái câu hỏi đó nếu có tip có mẹo gì thì cô sẽ chỉ ra trong từng câu luôn nhé Xin chào Kha nha, xin chào Nào, màn chào hỏi xin phép được bắt đầu Màn chào hỏi đầu năm nên là Chào Kha nha, chúc Kha sớm đỗ đại học và có người yêu nhá <laughs> Bạn nào nhìn thấy tiếp theo nhở Bạn nào có thể uh, chào một cái không Để cô có cơ hội được chúc các bạn nào À, em làm xong và check đáp án rồi Wow, tuyệt vời, em nhận xét về đề thế nào? Đề hay không em? Có bị câu nào lừa không? Có bị bẫy câu nào không? Xong đến lúc mà tra đáp án kiểu Wow, ao ào Ồ, các bạn khác đâu rồi? Mọi người đã nhìn thấy cô chưa? Đã nghe rõ chưa nhỉ? Nếu mọi người nghe rõ rồi thì tốt rồi <laughs> Cảm ơn cô Ờ đó thì um, nếu mà các bạn đang có đề trong tay rồi đề số 12 thì các bạn có thể mở luôn đề số 12 ra giúp cô nha. Thì trong nữa khi cô chữa đến câu nào các bạn nhìn vào đề các bạn nó sẽ dễ hơn là nhìn trên màn hình của cô ấy. Đấy, cô nhìn thấy rất là nhiều tim, rất là nhiều like Nhưng mà chưa thấy có một cái tên nào thể hiện ra cả <laughs> Buồn quá Ai ơi, hãy nói gì đi <laughs> Đây, đề 12 của mình đây Bài đầu tiên thì như các bạn biết là khi chúng mình đi thi thì sẽ có một cái đề gốc đúng không? và sau đó thì à, người ta sẽ xáo đề lên thành những cái mã đề khác nhau và mỗi một đề thì chúng mình sẽ thấy là có đề thì câu hỏi phát âm trước có đề thì là đoạn văn trước có đề thì là multiple choice um, trước thế nên ấy là cái đề 12 này cô cũng đã làm theo một cái format của một cái đề thi để biết đâu chúng ta đi thi chúng ta cũng sẽ gặp một cái đề mà phần đầu tiên của nó chính là phần bài đọc hiểu đúng không? Xin chào Nguyễn Luân nha. Chúc Luân năm nay ờ, thi đỗ nguyện gặp vọng một luôn nhá. Nguyện vọng 1 của em là gì vậy? <laughs> Để cô chúc nào bạn nào mà comment comment luôn cả nguyện vọng một của mình vào trường gì hay là các nguyện vọng của mình nhá để cô có thể chúc mọi người các bạn có biết là cô chúc là rất hên không thông thường học sinh của cô trang mà bình thường cứ trước ngày đi thi mà cô viết được lời chúc các bạn ấy là đều đỗ vào nguyện vọng một hết luôn <laughs> đây rồi ủa lạ kỳ nhở hôm nay à, do cái web nhà mình hay là cái mạng nhà mình nhở mà chả thấy các bạn viết gì cả sau Tết các bạn quên cô mất rồi à trời ơi mà cô vẫn rõ như thế này mà các bạn đã quên cô rồi à à chào Cường nhá Xin chào, mọi người ơi, thôi thì nếu mà mọi người có nhìn thấy cô Trang rõ ràng, rõ hết Thì mọi người hãy comment một cái nhá, là hai cô hay là gì gì đấy nhá Để cô biết được mọi người nhìn thấy rồi, ok, chào Tùng Chúc Cường, chúc Tùng sớm đỗ à, vào nguyện vọng 1 nha nào cô xem, trợ lý cô gọi gì đây? Alo? Ờ, à, ok, ok. Quang Tùng. Cường ơi, Tùng ơi, mọi người uh, sẽ thi uh, vào trường gì vậy? Nào, chương trình tư vấn uh, học đường, xin phép được bắt đầu. <laughs> bật mí cho các bạn là nghề công nghệ thông tin bây giờ lương cao lắm nhá các bạn nam có thể cân nhắc ừ. lương siêu khủng khiếp lương một uh, năm có thể lên đến bao nhiêu 400 ngàn đô 400 ngàn đô là bao nhiêu tiền 8 <laughs> tỷ mấy 9 tỷ gì đấy đúng không Trời ơi. một năm nha các bạn nhá chào Mạnh Cường chào Chi Ngô <laughs> cô bảo biết thế mình học công nghệ thông tin có phải giờ giàu rồi không Ngô à Chi Chi Ngô Chi ơi em có nguyện vọng thi vào đâu vậy chúng mình đầu năm bọn mình uh, chia sẻ một chút về nguyện vọng vào các trường của mọi người đi đó để cô có thể gửi lời chúc của cô để cho mọi người thêm tạo tạo thêm may mắn cho mọi người <laughs> mọi người ăn tết vui không Tết năm nay mọi người bị hỏi nhiều nhất câu gì? Có phải là uh, thi trường gì đúng không? Sắp thi rồi, định thi trường gì? <laughs> đúng không? Chắc đấy là câu các bạn nhận được nhiều nhất từ họ hàng và gia đình của mình. Các bạn có cảm thấy bị stress không? Bị áp lực không? có bạn nào mà kiểu mình định thi vào một trường ví dụ như kiểu mình định thi vào ngoại thương nhưng mà kiểu mình không muốn nói với mọi người mình sợ là mọi người sẽ kỳ vọng quá xong thì mình sẽ nói thấp thấp cái mục tiêu đi ấy kiểu ngày xưa cô bị như thế <laughs> kiểu sợ là mình nói cái mục tiêu cao xong mọi người kỳ vọng ấy mình cứ nói trường thấp thấp thôi sau đó thì uh, để mọi người nghĩ là mình sẽ thi cái trường thấp thôi xong lúc mà mình thi mà chẳng may mình đỗ cái trường cao thì tốt quá mọi người sẽ bất ngờ còn nếu mà mình không đỗ thì cũng kiểu không ai cười không ai chê <laughs> trời ơi ngày xưa nghĩ trẻ con ghê cơ <laughs> chào đạt nha chào ngôn nha chúc mừng năm mới nha kỳ quặc lắm mọi người ạ à. hôm nay cô mặc một cái áo màu vàng màu vàng tươi tức là màu ờ, màu vàng của hoa mai ấy <laughs> Đấy, có mong ước để trở thành một bông hoa mai trong lòng học sinh Thế nhưng mà sau khi mà được qua cái cái cái camera của nhà cô ấy thì nó trở thành một cái màu gọi là vô cùng héo úa <laughs> kiểu Cô không biết gọi tên là màu gì luôn đấy Chứ thực sự là cái áo này của cô nó là màu vàng nha mọi người nha, vàng tươi nha <laughs> Kiểu mình phải mặc một cái áo màu vàng, màu đỏ để gửi may mắn cho học sinh Không kiểu, đấy Phạm Tiến Anh, chào Tiến Anh nha. Đấy, thì bây giờ chúng mình sẽ, hôm nay là buổi ờ, đầu tiên, thế nên là chúng mình sẽ cùng nhau giải đáp hết tất cả những cái cách học này, cái khóa này diễn ra như thế nào này, rồi bất kỳ một câu hỏi gì thì mọi người cũng hỏi cô luôn nha. Rồi, bây giờ là vào đề 12, thì um, ở đề 12 này nhá, thì cô sẽ đi chữa cho mọi người. Đấy, ví dụ đề 12 này các bạn nhìn thấy này, đây, đây chính là đề 12 cô lấy ra từ sách nhá từ cuốn 30 ờ, đề này nha mọi người nha đó bạn nào mà có uh, bạn nào mà mà hôm trước mà cô đã gửi 5 file đề ấy, mọi người đã tải về rồi thì mọi người mở ra để xem nhá ừ. rồi Ok, xong video cô có ẩn video không? Không, video này thì ở trong nhóm học của chúng mình là một nhóm cực kỳ là VIP và chọn lọc rồi nên cô sẽ không ẩn, cô sẽ để để cho các bạn có thể xem đi xem lại nhá. Và cô sẽ yêu cầu các bạn xem lại nếu mà các bạn không không không nhớ bài hoặc là tí nữa cái số câu của mình mà bị thấp điểm quá ấy nhá. Ừ. Rồi, cái bài này thì cô cũng đã gửi file đáp án cho mọi người rồi, rất là chi tiết rồi đúng không? Mọi người đọc đáp án rồi, không biết là mọi người có gì không hiểu không? Nhưng ngày hôm nay thì cô sẽ tập trung chữa cho mọi người vào phần là câu hỏi à, đục lỗ để chúng mình sẽ học cái cách để làm sao trong 8 giây mình sẽ làm được cái câu hỏi đục lỗ nha. Cái phần này thì đối với tất cả các bạn mất gốc cũng như là các bạn đang ben điểm 67 hay các bạn ben điểm 89 thì đều cần phải học. Bởi vì cái phần bài đục lỗ là một phần kiến thức, là một phần dạng bài dễ và chúng mình không được phép mất điểm. Tức là đây là một phần bài mà những bạn mà đang được điểm thấp thì phải dùng cái phần bài này để ăn điểm còn những bạn mà mong muốn được điểm cao muốn được điểm 9, điểm 10 ấy, thì không được phép rơi điểm ở phần bài đục lỗ nha ừ. nếu có rơi chỉ được rơi một câu thôi ấy. Rồi, nếu mà các bạn mong muốn là được 9 điểm đúng không? Thì tức là các bạn sẽ được phép sai 5 câu. Mà 5 câu đó thì sẽ nằm ở đâu ạ? Cứ cho là một câu đục lỗ đi, một câu bài đọc hiểu. Thông thường thì tìm lỗi sai. Nếu mà đề khó thì có thể các bạn sẽ bị sai một câu. Các bạn sẽ thường là sẽ bị sai mất tầm 3 câu trong bài đọc hiểu. Rồi sau đó một câu tìm lỗi sai, một câu đục lỗ. Đấy, ví dụ như thế. Hoặc nếu không phải là câu tìm lỗi sai sai thì có thể sẽ bị sai một câu ở phần viết lại câu đó hoặc là phần từ đồng nghĩa từ trái nghĩa vì phần từ vựng thì nó mênh mông mênh mông lắm không biết thế nào Phạm Tiến Anh, cô lưu chứ, cô phải lưu chứ. Chào Loan Nguyễn nha, chào Ngọc Anh nha. Đấy thì à, đang giới thiệu là cô đang nói lại cho mọi người là nếu mà em 9 điểm thì các bạn được phép sai 5 câu thì thường 5 câu 9 điểm các bạn được phép sai vào đâu thì các bạn thấy đấy các bạn cũng chỉ được sai tối đa là một câu trong phần là câu hỏi đọc à, câu hỏi đục lỗ thôi. Thế nên là ngày hôm nay chúng mình sẽ đi chữa hết tất cả cái phần câu hỏi đục lỗ ở trong cái đề 12 này và chúng mình sẽ phải tìm ra những cái thủ thuật những cái cách để làm cái phần đấy tốt nhất nha. Ừ. Bắt đầu từ câu 6 nhá bắt đầu từ câu 6. Còn phần đọc hiểu thì cô sẽ dành riêng một buổi để chữa tất cả thông tin liên quan đến đọc hiểu nha mọi người nhá. Đó. <clears throat> nào, bây giờ bạn nào có có đề trong cái quyển này rồi thì mở ra giúp cô nhá. Đây là đề 12 trong cuốn 30 đề nhá. Mọi người nha, những bạn mà uh, đang muốn tìm hiểu về sách chưa kịp đặt sách thì các bạn có thể hình dung được là đây một cái đề trông sẽ như thế này sau mỗi một câu hỏi ở cái phần đương nhiên sẽ có một file đề riêng ở ngồi tự làm nhé và sau đó thì sẽ có một cái file là lời giải thì lời giải sẽ trông như thế này đó sẽ có câu hỏi đấy câu hỏi như thế này và sau đó sẽ có đáp án sẽ có tạm dịch sẽ có hướng dẫn cách làm bài và sẽ có bẫy <laughs> trong đề chỉ ra rất là chi tiết cho mọi người xem là cái câu đấy bẫy nó ở đâu nó như nào để để xem em có rơi vào cái bẫy đấy không và thường là các bẫy nó có những cái điểm chung giống nhau thì mình sẽ phải tránh nó ra Xin chào Lý đa, xin chào Cấn Hoài Chào Hà <laughs> Rồi, chúng mình học nhá Đầu tiên là câu 6 nhá mọi người nhá Nào, bây giờ câu 6 nhá Câu này là một câu mà các bạn sẽ chỉ được dùng 5 giây đến 8 giây để làm thôi Bây giờ mình sẽ nhìn nhanh nhá Cứ bao giờ các bạn vào đề đây, cách làm bài nhanh này, không cần đọc câu đầu tiên, bỏ luôn, bỏ cái câu đầu tiên này đi, đấy, bỏ qua không đọc nhá. Đấy, các bạn sẽ chỉ, uh, đấy, các bạn sẽ nhìn luôn vào cái cụm này, I'm stupid, Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái câu này xong lại thấy có một cái phần đuôi và có dấu chấm hỏi Các bạn sẽ xác định được luôn đây là câu hỏi đuôi, đúng không? Ừ. Bao giờ là có một cái mệnh đề phía trước đầy đủ như thế này Đấy, đầy đủ như thế này, có chủ ngữ vị ngữ rồi, chủ ngữ động từ rồi Mà có một cái phần gạch chân và có dấu chấm hỏi thì nó sẽ là câu hỏi đuôi Và chắc chắn là 99% là trong đề thi các bạn sẽ có một câu hỏi đuôi nha mọi người nha Thế nên các bạn nhìn cái hình thức của cái câu này để biết nó là câu hỏi đuôi luôn cho cô nha ừ. Rồi, cái câu hỏi đuôi thì cái phần trước này thôi bỏ qua không cần đọc này, các bạn sẽ cần đọc cái phần này đấy. Đó, thì câu này các bạn sẽ nhìn thấy chủ ngữ là ai này. Uh, to be là am đúng không? Thế thì các bạn sẽ loại ngay được cho cô là gì ạ? C và D bởi vì là các bạn sẽ thấy ở đây người ta sử dụng to be là is am are đúng không? Chứ không phải là trợ động từ. Câu này không có động từ thường, thế nên là cái phần đuôi này các bạn không cần trợ động từ. Đấy, thì các bạn bỏ luôn được C D loại luôn nhá. Đấy là cách làm này. Rồi, tiếp theo <clears throat> Các bạn sẽ nhìn thấy cái từ đầu tiên là cái cụm đầu tiên là I'm stupid là một câu ở dạng khẳng định. Thế thì cứ nhớ cho cô câu hỏi đuôi ấy là cái mệnh đề phía trước và cái mệnh đề phía sau ấy nó sẽ bị ngược nhau. Nếu mà mệnh đề trước là khẳng định thì cái cái phần đuôi nó phải là phủ định và ngược lại nếu mà phía trước là phủ định thì phần đuôi là khẳng định nhớ nhá thế bây giờ mình nhìn thì phía trước mình thấy nó khẳng định thế thì phần đuôi nó phải là phủ định đúng không ừ. thế thì thôi bây giờ mắt nhắm mắt mở nhìn vào đáp án a và b chỉ nhìn cứ nhìn thấy cái nào phủ định thì chọn các bạn chọn B cho cô nhá vậy B sẽ đáp án đúng thế thì cái câu này thực ra chỉ có 5 giây thôi là mọi người làm được rồi đấy đầu tiên là xác định loại câu hỏi là câu hỏi đuôi đúng chưa đấy to be là em thế là loại CD được chưa còn AB thì nhìn vào đây một phát nữa à khẳng định chọn B 5 giây không chỉ có 5 giây thôi đấy là cách thức làm bài của chúng mình nhá ừ. Lý Đạt đề này trong năm đề cô tặng đúng rồi đây là đề 12 trong năm đề cô tặng các bạn đấy nên là các bạn có thể mở ra để xem nhá rồi Thế thì ở đây có một cái bẫy rất là to và cái bẫy này thì những bạn mà được điểm uh, những bạn mà đang ở mức của 4 điểm 5 điểm mà chưa chắc kiến thức ấy thì thường là rơi vào rơi cái bẫy này. Những bạn mà được 7 điểm 8 rồi thì sẽ không rơi vào bẫy này. Bẫy là gì? Chúng mình nhìn thấy là chủ ngữ là ai thì to be phải là gì ạ? Am đúng không? Đấy, thế thì mình nhìn thấy cái cụm là aren't I là mình thấy nó sai, mình cũng chả trên đời không có cái cụm đấy. Mình được học là gì ạ? to be là are chỉ đi với chủ ngữ là we, they, you. Đấy, đúng không? Thế tự nhiên có ai, chủ ngữ ai sẽ đi với cái này. Thì mọi người sẽ nghĩ là nó sai. Thế nhưng mà nó lại hoàn toàn đúng với cái đuôi. Nó lại là một cái đuôi xinh xinh cho những câu mà bắt đầu bằng I am như thế này mọi người nhớ cho cô nhá vậy đây là một cái bẫy và nếu mà lơ tâm mơ đi vào câu này với những bạn mà đang bị yếu ấy các bạn sẽ khả năng cao là các bạn sẽ loại được cái b này đi đấy các bạn loại luôn sau các bạn thấy là các bạn sẽ có lòng hoàng các bạn chọn d bởi vì thế là dạng phủ định đấy đúng chưa thì đây là cái bẫy nha ừ. ok <laughs> rồi đấy câu hỏi đuôi tóm lại nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhá thì câu 6 là như vậy nhá mọi người nhá rồi đấy thì cô đã trình bày rất là kỹ cả cách làm bài nhanh rồi cả bẫy trong đề rồi thế này kiểu chỉ cần em đọc là em sẽ hiểu đúng không tiếp tục câu 7 nhá câu 7 này câu 7 các bạn nhìn vào đây nhá câu 7 kiến thức ngữ pháp câu này người ta kiểm tra mình kiến thức về cái gì ạ là kiểm tra về sự hòa hợp giữa các thì tại sao ạ trong đề thi các bạn kiểu gì cũng có một câu về cái này chắc chắn là có một câu trong đề thi đấy thế này à các bạn phải học rất là kỹ cái phần sự hòa hợp giữa các thì và đến buổi thứ năm cô live cho các bạn cô sẽ nói rất kỹ về sự hòa hợp giữa các thì tất cả các loại hay hòa hợp với nhau đấy các cấu trúc như thế nào thế nên buổi thứ năm rất là quan trọng các bạn không được bỏ qua nha Đấy, thì buổi thứ năm tuần này nhá, cô sẽ nói kỹ phần đấy, còn hôm nay có chữa đề. Đấy, buổi thứ năm tuần này cô sẽ nói toàn bộ kiến thức về các thì, dạy hết lại về các thì và cả sự hòa hợp giữa các thì luôn, luyện tập luôn. Rồi, bây giờ quay lại với câu 7 nhá. Thì cách làm nhanh nhất với tất cả những cái ông như thế này đi vào bài thi mà các bạn nhìn thấy cái chữ này này since và sau nó là một cái mệnh đề nhá mệnh mệnh đề là gì có chủ ngữ này có động từ này thì gọi là mệnh đề các bạn cứ nhìn thấy cái since đấy cộng mệnh đề thì 99,9% cái mệnh đề trước đó sẽ là thể hiện tại hoàn thành cứ nhớ như vậy cho cô đây là một cái mẹo để làm bài được chưa đây là mẹo làm bài nhá thì kể cả khi các bạn không dịch được với những bạn mà bị kém nhá mất gốc nhá thì nhìn vào đây cho cô này thấy since này sau đó là cái một mệnh đề này đấy thì phía trước cứ tương luôn thì hiện tại hoàn thành vào bây giờ nhìn xem cái nào là hiện tại hoàn thành nhìn nhanh nhanh nhanh nhanh thì thấy một cái a là hiện tại hoàn thành thôi đúng không chọn a bỏ qua phần dịch bỏ qua hết tất cả mọi thứ khác nhá có đến 5 giây không mọi người chắc chỉ đến 5 giây thôi nhỏ còn không đến 8 giây ấy thì đấy học với cô trai thì cô sẽ chỉ cho các bạn cái cách để nhìn vào một cái đề nhìn vào đâu các bạn không có đi dịch cả cái câu này để chết à? Dịch cả cái câu này thì lâu lắm, mất thời gian lắm. Mình nhìn vào đâu để mình chọn đáp án nhanh. Thì hoặc là các bạn phải loại đó đáp án rất là nhanh, hoặc là các bạn nhìn ra cái cấu trúc để chọn đáp án nhanh nhất. Thì các bạn mới có thời gian ngâm nghe để tìm đến bài đoạn văn đọc hiểu rồi viết lại câu lâu trước, đúng không? Còn những câu dễ như thế này thì các bạn chỉ được 5 giây thôi, 5 giây để viết xong một câu. Đấy, khoanh và tô nhá. Ok, xong câu 7 nhá. Ừ. Dễ hiểu không, không mọi người? Các bạn thấy câu 6, câu 7 cô có dịch tí nào? Cô chả dịch tí nào cả đúng không? Cô chỉ chỉ, chỉ uh, cô luôn sẽ chỉ cho các bạn cái bẫy là gì rồi cách làm là gì cho nhanh thôi. Ừ. Ok. <laughs> Đấy, bây giờ Lý Đạt và xem câu này em random và bây giờ không được random nữa. Cô đã chỉ luôn rồi đấy. Cứ xin cộng với mệnh đề phía sau thì phía trước là hiện tại hoàn thành. Ừ. Cấu trúc hiện tại hoàn thành thì cứ nhìn cái chỗ nào mà nó có half ấy thì chọn luôn nha. Dấu hiệu của hiện tại hoàn thành đó. Ok. Tiếp nhá. Câu 8. Rồi, bây giờ đến câu 8 nha mọi người nha. Nào, bây giờ câu 8 nha mọi người tạm thời chưa nhìn vào đáp án vội. Chưa nhìn đáp án vội xem là mọi người có nhìn ra được cái gì không. Thì ở câu 8 này nhá, các bạn sẽ thấy là đây là một câu mà các bạn nhìn qua, các bạn sẽ nghĩ rằng nó là câu hỏi về giới từ. Đấy, nhìn thì tưởng là người ta kiểm tra kiến thức về giới từ. Giới từ nó có một cái rất là hay trong tiếng Anh. Phần 1 là kiểm tra về kiến thức, giới từ nó là giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ nơi trốn, nó có những cái cách dùng. Ví dụ như thời gian thì chúng mình dùng giới từ là at. Đấy, ví dụ như thế hay là ngày tháng, năm thì mình dùng giới từ là on, ví dụ thế. Năm không thì là in thì đấy là cái cách dùng bất di bất dịch của các loại giới từ rồi. Đấy, nhưng nhìn vào câu này thì nó lại không phải là một câu hỏi kiểm tra thuần túy về giới từ chỉ thời gian hay nơi trốn mà đây là một cấu trúc nha mọi người nhá cái này thì bắt buộc chúng mình phải học nên cô đã cho cấu trúc ra đây cho mọi người rồi là lead somebody to something là dẫn ai tới cái gì các bạn hay nghe mọi người ở um, ờ, nói chuyện với nhau bảo là trong team ai là leader ấy leader cái chữ leader ấy đây này nó là từ cái từ này mà ra này lead là dẫn dắt nhá người dẫn đầu người leader là người dẫn dắt đúng không thế mình nhìn vào cái này mình có thể tự hiểu ra được đúng không ừ. Đó, thì câu 8 là dẫn ai tới cái gì? Đó, thì mình nhớ cho cô cái cấu trúc này nhá là lead somebody to something. Vậy thì giới từ ở đây mình phải chọn là giới từ to, C cho cô nha. Ừ. Rồi, ok. Không cần dịch riết gì nha. Các bạn nhìn vào đấy là các bạn chọn được cho cô rồi. <laughs> Tiếp theo này, những phần nào mà phải dịch ấy, thì các bạn có thể xem lại cái phần giải thích của cô. Cô vẫn sẽ gửi cho các bạn để các bạn xem. Đó, còn cô không muốn dịch vì cô muốn các bạn tập trung vào cái kỹ năng làm bài ở đây và có phần kiến thức nào để cô chỉ cho các bạn luôn nhá <clears throat> câu 9 nào đây câu 9 nào ở đây nhá khi mà các bạn làm bài các bạn nhìn thấy cho cô có một cái the xong thì so sánh Đấy, được chưa? Cứ thế the nhá, xong thì để so sánh bất kể là so sánh với tính từ ngắn hay tính từ dài. Cứ có cái the thì cái mệnh đề sau các bạn cũng phải chọn cho cô một cái giờ cộng với so sánh hơn được chưa đấy tính từ ngắn hay tính từ dài thì nó cũng có cách thể hiện của nó so sánh hơn mà thì các bạn sẽ chọn cho cô ừ. thế thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là cái đáp án B và cái đáp án D ấy nó có phải là so sánh hơn không không nó không phải là so sánh hơn đấy list là ít nhất rồi nó là so sánh nhất mất rồi đúng không chưa cần đọc cái chữ bored hoặc là boring mình nhìn cái chữ này là mình thấy nó sai so với so sánh hơn này đấy thì mình bỏ qua luôn b và d nhá ừ. đáp án còn lại thì chỉ là a hoặc là c thôi là có cái chữ less đây nhá the more là càng nhiều hơn the less là càng ít hơn Đấy, thì đây là dạng so sánh kép nhá. Mình cứ nhớ cho cô cái the more và the less là ít hơn với nhiều hơn nhá. Ừ. Càng ít hơn càng nhiều hơn gì đấy nhá. Rồi ok. Thế thì bây giờ là kiến thức nó rơi vào đâu? Câu 9 này thực ra cũng là một câu hơi khó đấy các bạn ạ. Nó cũng không phải là một câu dễ đâu. Vậy nên là cái đề 12 này cô phân loại nó trong là đề mức độ khá. Đề mức độ 7 cộng chứ không phải đề dễ đâu. Vì câu 9 này là một trong những câu hơi khó rồi. Ừ. Nào các bạn có đồng ý với cô không? Bạn nào đồng ý là câu này khó không? Đấy, A và C rất giống nhau chọn cái gì thì đến phần này không kiểm tra kiến thức về so sánh hơn nữa. So sánh hơn ấy, nó sẽ giúp bạn loại được B và D nhưng đến phần này thì nó sẽ bắt các bạn trình bày cái cách hiểu các bạn về tính từ đuôi ed và đuôi ing. Đấy, thì tính từ bored và tính từ là boring. Rồi, thế thì ở đây chúng mình phải chọn tính từ gì? Thì chúng mình nhìn vào đây, chúng mình thấy ở đây có, có ngay cái cụm là we feel we feel, đúng không? Đấy, rất rõ ràng là chúng tôi cảm thấy. Ok, vậy tính từ gì? Chỉ có tính từ đuôi đi là diễn tả cảm nhận thôi. Thì thôi bây giờ hãy nhớ cho cô như thế này. Đuôi đi thì thường hay gắn với người. Còn đuôi in thì thường hay gắn với vật đấy là một cái cách nhớ sơ khai nhất đương nhiên là nó không không phải đấy là cái cách để chúng mình học về cái kiến thức này nhưng nếu mà chúng mình vào bài thi mà chúng mình chẳng may quên mất chưa nhớ ra cái đuôi nào là cái nào thì cứ nhớ cho cô ed người in vật id người in vật ok đấy nhớ thế cho nó nhanh thế mà ok we we chúng ta thì thôi chọn người đi người chọn đuôi ed đi đấy chọn như vậy thế là mình sẽ chọn được nha ừ. thì chúng ta sẽ thấy là tính từ nhắc lại kiến thức một tí nhá là tính từ đuôi ed thì diễn tả cảm nhận của chủ thể chủ thể nghĩa là con người ấy về vật việc hành động những thứ xung quanh đấy còn tính từ đuôi in đây cái tính từ đuôi in tất cả những tính từ đuôi in thì diễn tả bản chất của cái sự vật, sự việc hay con người nhá, giúp cô cái đấy nhá. Ừ. Thế nên câu này sẽ có là gì ạ? Trò chơi càng khó thì chúng ta càng thấy chán ít hơn. Đó, đáp án A rất là ngon lành luôn. <laughs> Hải Anh. Ok. Rồi, câu tiếp theo, câu 10 nhá. Vẫn rất là dễ hiểu đúng không? Tiếp theo câu 10. Rồi, đây cũng sẽ là một câu mà chắc chắn là trong đề thi các bạn sẽ xuất hiện trong đề thi năm nào cũng có một câu hỏi về thứ tự của tính từ. Cô chắc chắn với các bạn luôn, thế nên các bạn cứ yên tâm mà học đi, đừng có sợ là học xong chẳng may đề nó không trúng. Đề thi năm nào cũng có một câu đấy bởi vì là cô có gọi uh, cho cho bên uh, các thầy của phải ra câu này cho học sinh của em còn làm đúng bài nhá. <laughs> Nói đùa với các bạn như thế thôi là đây là một câu một kiến thức quan trọng và chắc chắn là sẽ xuất hiện trong đề thi. Rồi. Thế thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là cái vị trí ở đây nó sẽ có 3 tính từ. Tóm lại là có một tính từ là nice, một tính từ là new, một, một tính từ là gì ạ? Land đây đúng không? Woolen là land đây đúng không? Đấy. Thế thì cái gì đứng trước cái gì? Thế thì ở đây các bạn sẽ phải nhớ cho cô được cái các bạn nhớ cho cô cái gì ạ? Cái Osacom. Trong đề 11 lần trước cô đã dạy các bạn cái này rất là kỹ rồi, tức là mình có thể nói là mình có thể viết ra là gì ạ? Ông Sáu ăn súp cua ông mập phì đúng không? Đấy, opinion này. Cái cái o đầu tiên là ý kiến này đúng không? Opinion này. Đấy, tất cả những chữ tiếp theo nó cô đã dạy rất là kỹ trong đề 11 rồi. Các bạn có thể mở cái đề 11 ra để xem là Osacom đấy nó như nào nha. Đây, ví dụ đây. Cô sẽ chỉ cho các bạn xem. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây. Đấy, để chưa? Các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, cái vị trí của Osacom này. Đấy, O là gì, S là gì, rất là chi tiết rồi đây này, ở trong sách này. Đó, các bạn có sách các bạn có thể mở ra xem luôn nha. Các bạn có sách thì mở ra xem luôn giúp cô nha. Đấy. Ừ. Thế nếu mà chẳng may lúc mà đi thi Mình dối quá, mình chả nhớ ra được cái ông sáu với cái bà sáu này Thì mình làm thế nào Thì có một mẹo mà cô gửi cho các bạn Các bạn không được chia sẻ cho ai nhá Cái mẹo này hơi bị gọi là bí, bí kíp gia truyền của nhà cô nhá Đây là các tính từ mang tính chủ quan Thì sẽ đứng xa danh từ hơn các tính từ mang tính khách quan Thế chủ quan là cái gì? Chủ quan là ý kiến Đúng không? Ý kiến của mình xấu đẹp thú vị chán nản đấy là ý kiến những tính từ mang tính khách quan là gì khách quan là những cái gì nó đúng ai cũng công nhận như vậy người ta hay bảo là đưa ra ý kiến khách quan đấy đấy là ý kiến không dựa trên cái cái sự suy nghĩ cảm xúc của mình đấy. thế cái gì khách quan đó là ví dụ nguồn gốc của cái gì này này đó xuất xứ của cái gì này đúng không màu sắc của cái gì này đấy là những cái mang tính khách quan hơn thì nó sẽ đứng gần danh từ hơn nha mọi người nha <clears throat> thế thì ở đây đáp án của chúng mình sẽ phải là gì ạ đáp án a bởi vì nice là mang tính chủ quan không? Đẹp. Đẹp, một cái khăn nhá, cái từ này là cái khăn này. Một cái khăn đẹp, thực ra đẹp xấu được thuộc vào quan điểm thẩm mỹ đúng không? Cô thấy đẹp chắc gì các bạn đã thấy đẹp. Đấy, thế đây là cái từ nice này nếu mà trong những cái đáp án thì nó sẽ phải đứng xa nhất cứ chọn là đứa xa nhất đã đấy thì một cái mẹo để các bạn làm nhé là các bạn đã loại được cho cô đáp án C và đáp án B rồi đúng không còn A và D thôi xong chẳng may chẳng biết chọn cái gì nữa thì thôi chọn bừa giữa hai cái đáp án này khả năng đúng của nó vẫn cao hơn đấy hôm đi thi phải nhớ thắp hương ờ, thắp khói để cho các cụ phù hộ để nếu mà với những cái câu 50 50 này chọn một phát là phải đúng nhá <laughs> rồi đúng rồi đấy <clears throat> thì cứ cái gì khách quan thì nhét nó gần danh từ nhất cái gì càng chủ quan thì càng cho nó ra xa danh từ nhất rồi mới mới và len thì rõ ràng là mới mang tính chủ quan hơn còn len thì mang tính khách quan chất liệu thì chúng mình khó cãi nhau đúng không cầm được cái áo len thì cô không thể bảo các bạn đây là cái áo phông được các bạn đánh cho ngay một trận đúng không đấy như cô bảo cái này mới các bạn không em thấy nó bình thường nó hơi cũ rồi cái gì mang tính quan điểm thì chúng mình vẫn cãi nhau được đúng chưa đấy thế nên là cái câu này đáp án a mình rất là dễ để chọn ok được chưa mẹo làm là như thế nhá hôm nay cô chia sẻ các bạn cái mẹo như vậy nhá là vị trí của tính từ đứng trước danh từ nếu không nhớ được cái ông sáu kia cái ông sáu ăn giúp cô ông mập phí ấy thì hãy giúp cô nhớ là các tính từ mang tính chủ quan thì sẽ đứng xa danh từ hơn những tính từ mang tính khách quan chủ quan là ý kiến còn khách quan là những cái như kiểu nguồn gốc chất liệu nhớ nhá ok đấy hôm sau cô sẽ kiểm tra lại vài câu tính từ để các bạn áp dụng cái mẹo đấy vào xem có chính xác không nha Tiếp tục. <coughs> Rồi, chúng mình sẽ đến với câu số 11. Bạch, Bạch Ninh. <laughs> Câu số 11. Đây là một câu... <coughs> một câu cũng là câu thể hiện sự hòa hợp giữa các thì đây. Ừ cái câu này nó rất thú vị ở chỗ là nó có một cái bẫy bẫy nho nhỏ thôi nhưng mà lại kha khá bạn rơi vào đúng không bẫy nho nhỏ nhưng mà kha khá bạn rơi vào bởi vì khi các bạn nhìn thấy câu mà có liên từ when thì các bạn sẽ nghĩ là sẽ có một mệnh đề quá khứ đơn và một đề mệnh đề quá khứ tiếp diễn đại loại là có một cái kiến thức là khi hai hành động xảy ra trong quá khứ hành động đang xảy ra thì quá khứ tiếp diễn hành động xen vào quá khứ đơn và có một cái liên từ when dùng để nối hai cái mệnh đề đó đấy kiểu mọi người sẽ nhớ nhớ cái đây đúng không thế là mọi người nhìn thấy quen thì mọi người sẽ nghĩ ngay là có một cái quá khứ đơn và một cái quá khứ, quá khứ tiếp diễn ừ. tuy nhiên ở câu này thì nó không có hành động nào đang xảy ra trong quá khứ cả nó không nhấn vào tính tiếp diễn mà cả hai hành động này đều là hai hành động đã xảy ra trong quá khứ đấy và nó sẽ đều chỉ ở quá khứ đơn được chưa hành động đã xảy ra và đã kết thúc vì sao ạ thì cái câu này mình phải dịch ra một tí đây nhá <clears throat> Đây, phải xem nó một tí này. Ừ. Cô ấy và gia đình của cô ấy thì đã ở nhà của chúng tôi ở Nhật Bản khi mà họ đã đến một cái hội thảo. Và đó là một cái trải nghiệm rất, cũng là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đấy, khi tức là một cái câu để kể thôi. Cái liên từ when ở đây nó chỉ là một cái liên từ để nói về thời gian thôi, để kể thôi. Chứ nó không phải là cái cấu trúc quá khứ đơn về quá khứ tiếp diễn như mọi người hay nhớ nha. Thì đây cũng là một cái bẫy nha. Với những bạn mà kiểu hay học theo cấu trúc ấy là kiểu như là uh, quá khứ tiếp diễn quen quá khứ đơn ấy thì cái này là các bạn sẽ bị mắc bẫy luôn nha ừ. rồi câu 12 là như thế tắt webcam thì cô xin quấy cô học được phải phải phải để cái mặt này ở đây để còn quát học sinh khi mà học sinh lười hiểu không cô tắt đi rồi các bạn không nhìn thấy cái gương mặt kiểu là uh, thị uy của cô nữa thì có mà làm sao mà học hành gì được lại chạy đi chơi hết lượt đấy thôi được rồi nào câu 12 <clears throat> bạn nào bỏ lỡ buổi hôm nay hơi phí nhở vì cái đề này nó có nhiều bẫy phết đấy và cô cố gắng chỉ ra cho mọi người rồi câu 12 nhá, đây là một câu hỏi thú vị, phải gọi là một câu hỏi thú vị. <laughs> phân loại học sinh ở mức độ vừa phải, mức độ 6 7 điểm đây, phân loại được ở câu này, 5 6 7 điểm đây. Ừ. Thì ở câu này nhá, các bạn sẽ nhìn thấy có những cái từ nó cứ na ná nhau đây đây đây đây đúng không rồi thì những cái từ này bạn sẽ nhìn cho cô nhá ví dụ từ đầu tiên cái despite thì cái từ này thực ra là nó bằng nghĩa và dùng cùng cách luôn với lại in spite of đều là cộng với danh từ hoặc là động từ thuê nuôi in và nó có nghĩa là mặc dù đấy nhớ cho cô nhá nó chỉ khác một cái là một cái này thì dùng hẳn ba chữ còn cái này <laughs> dùng một chữ đấy, bọn này nó cũng lắm trò nhỉ nghĩ ra lắm thứ <laughs> kiểu thế để cho những người học tiếng Anh như chúng ta thật là vất vả ấy <laughs> phải học nhiều thứ rồi thì cái đầu tiên nhá cái thứ hai này cái C này although nghĩa của nó là mặc dù cũng là mặc dù nhưng nó lại khác là nó cộng với chủ ngữ và động từ vậy các bạn thấy khác biệt chưa cùng là hai cái này mình học luôn cho cô cái này nha là despite hoặc in spite of thì cộng với danh từ hoặc là động từ thiên nguyên in tức là cộng với một cụm gì đấy còn although thì cộng với lại chủ ngữ và động từ và cả hai cái này đều có nghĩa là mặc dù ok đấy thế thì nếu mà cái câu hỏi mà người ta chỉ phân loại về về nghĩa thôi hướng dẫn các bạn là phải tìm một cái câu mà nó khó nó sẽ bắt các bạn phân loại cả về nghĩa và hiểu cả về chức năng của từng cái cụm này cách dùng khác nhau như thế nào thì đấy là cái câu kiểu như thế này đó. Rồi học luôn cho cô. Because thì cũng có nghĩa là bởi vì nhưng mà nó cộng với chủ ngữ, cộng với động từ. Thế kiểm tra nhanh một tí cũng là because nhưng mà nó lại cộng với lại danh từ hoặc động từ thuyết định in. Thì nó phải là because gì mọi người nhỉ? Mọi người biết không? Cụm gì nhỉ? Là gì? Cái gì mà là because gì gì gì đấy cộng với lại danh từ hoặc động từ thuyết định in? Đúng các bạn. Nó là because of Đúng chưa? Đó, nó chính là cái đấy đấy. <laughs> ok. Rồi, vậy thì à, chờ cô một giây. Hết một giây chưa? Ok, xong. 3 giây <laughs> bằng một bằng thời gian chọn một câu hỏi của các bạn mất rồi đấy. Rồi, đúng rồi, Cẩm Tú rất giỏi, Mạnh Cường, Mai Đào, đúng rồi, because of, nhớ cho cô nhá. Ừ. Rồi, thế thì mẹo làm bài nhanh ở câu này là cái gì? Mình nhìn luôn cái câu này mình sẽ thấy là Mia cái gì gì đấy không cần dịch nhìn thấy Mia xong đến đứt đần ôi dồi đây rồi đáp án đây rồi bà con ơi Mia mà lại có đứt đần chứng tỏ là câu đầy đủ rồi đúng không mệnh đề rồi có trợ động từ đứt đần nghĩa là câu đầy đủ rồi thế nên là mình loại luôn a và b đi đỡ phải nghĩ nhiều đấy thế là mình chỉ còn c và d thôi và đến c và d thì chúng mình lại phải đi dịch một tí thôi nào bây giờ dịch xem nó là như nào thì mình sẽ thấy là gì ạ uh, Mia không đến lớp học hóa học cô ấy biết cái gì gì đấy hơn cái gì gì đấy đấy đại loại là mình dịch xương xương thôi mình không phải đi dịch quá kỹ đâu thì mình sẽ thấy nha nhìn vào mấy cái keyword này Mia thì không tham dự đúng không không tham dự cái gì đó ví dụ các bạn không dịch được nhưng mà cô ấy lại biết cái gì đấy tốt hơn cái gì đấy à thì cái này phải là gì ạ mặc dù rồi chứ không phải bởi vì được kiểu như là mặc dù tôi không có học tiếng Anh cô Trang nhưng mà tôi vẫn giỏi đấy kiểu thế đúng không ừ nghe rồi cứ sai sai nhở cô đơn vị bởi vì tôi học tiếng anh cô trang nên là tôi mới giỏi đúng không <laughs> phải thế nó mới đúng chứ đấy thì các bạn sẽ thấy là các bạn nhìn vào những cái từ chính của câu nhá đấy những cái từ chính của câu những cái từ chính của câu nó sẽ biểu đạt cái nét nghĩa đây là những cái từ chính của câu câu này đấy để giúp bạn chọn đáp án này thì cái mệnh đề này cái mệnh đề này nó ngược nghĩa nhau á nó mang ý trái ngược nhau một chút nên mình sẽ chọn đáp án C nha ừ. rồi mang nghĩa tương phản là chọn C rồi, thế câu 12 là như thế. Cái cách làm nhanh là như vậy nhá mọi người nhá. Hay không? Rồi, tiếp tục nhá, câu 13 nhá. Ừ. Câu 13 ở đây mọi người sẽ nhìn thấy cho cô là uh, có bốn cái đáp án này. Mình sẽ xem nghĩa của nó một chút nhá. Ừ. Unless là trừ khi đúng không? Trừ khi. Unless là trừ khi. Nó bằng với if, not. Đúng không? If, not. Mình sẽ nhớ là unless bằng if not cái đáp án A tiếp mình sẽ thấy là B only if nghĩa của nó là chỉ khi chỉ khi gì đấy when thì là khi until là cho đến khi đúng không rồi vậy thì cái câu này mình thấy là phải dịch rồi không thể không dịch mà chọn vào, vào cái vị trí này bởi vì bốn cái đáp án này nó đều có thể rơi vào cái vị trí này đấy, thế mới khổ chứ câu này thì không phải là câu hỏi kiểm tra chức năng của bốn cái từ này nữa vì bốn từ này các bạn đều nhét vào cái vị trí này được vậy bây giờ phải đi dịch ừ. thôi đành dịch thôi ừ. thì à, gì ạ à, tôi nghĩ là bạn có thể đánh bại được họ đấy à, nhưng mà chỉ khi là bạn thực hành rất là chăm chỉ practice hard là thực hành chăm chỉ ví dụ như bây giờ cô cho các bạn 30 cái đề đấy các bạn mua cái cuốn sách 30 đề này về xong các bạn bảo cô là cô ơi em mua cuốn này 30 đề này về rồi em sắp thi đấu 10 điểm chưa thì cô bảo đỗ. Nếu mà các bạn practice hard với cái quyển sách này nếu các bạn học hành chăm chỉ với cái quyển này chứ mua cái quyển này về <laughs> để, ngắm thôi thì không có kết quả đúng không thì đấy thì các bạn học luôn cho cô được cả cái cụm nhá practice hard là luyện tập chăm chỉ thế thì gì ạ bạn có thể đánh bại họ nhưng chỉ khi bạn luyện tập chăm chỉ thôi vậy dịch ra thì chúng mình sẽ chọn đáp án là b bởi vì rất hay là cái câu này nó có chữ nhưng đấy nhưng chỉ nếu như đấy, thì thường nó hay đi với nhau but only if thường hay đi với nhau nha ừ. ok tiếp câu 14 <clears throat> thế nãy giờ mọi người làm đúng nhiều đấy chứ đúng không <clears throat> rất là ổn đấy trời cứ nhìn vào cái cam và nhìn vào cái áo của mình mà lại thấy một cái sự héo úa tàn tạ buồn quá bao tâm sức để lục tủ quần áo chọn ra một chiếc áo vàng tươi màu hoa mai cho các bạn mà cuối cùng nó thành cái màu lá úa cô thấy cái màu này nó thật sự là giống cái màu um, rau muống mà cô luộc xong bắt đầu cô quên không mở vung ấy mở nắp ấy xong nó bị kiểu bị mẹ hay gọi là gì nhỉ nó bị sao ta nó gọi là bị bị ê rau à hay là bị gì bị hà rau à <laughs> cái gì đấy giống thật sự luôn ấy nó bị kiểu úa ấy chán thật thôi các bạn hãy thông cảm cho chiếc lá úa cho chiếc rau muống úa Câu 14 nhá. Rồi. Câu 14 là một câu khó nha mọi người nha. Đây là một câu mà cô nghĩ rằng là nếu mà các bạn kể cả có biết cái kiến thức này rồi ấy, đôi khi các bạn vẫn còn nhầm cơ. Nhưng không sao. Hôm nay các bạn học cái câu này với cô Trang <laughs> thì các bạn đi thi sẽ không bị nhầm câu này nữa. Nó là kiến thức khó, thế nên là cứ cố nhớ luôn nhá. Ừ, nhìn này, phân tích nhá. Đây là câu kết hợp của ba kiến thức, câu điều kiện, mệnh đề rút gọn và câu bị động ôi rồi ôi một combo ba loại câu tương đối khó thành một câu rất khó đấy một combo luôn <clears throat> các bạn sẽ mất tối thiểu hai bước để phân tích ngữ pháp để làm đúng và lưu ý là với những câu này thì các bạn cũng không cần gì khi làm đấy đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy là once đứng ở đầu câu thì thực ra cái câu này nó là thay thế cho if đó đây là câu điều kiện loại một diễn tả điều kiện và kết quả xảy ra hiện tại hoặc tương lai tóm lại là như thế tại vì sao các bạn biết không đây các bạn nhìn thấy này đây cái này này xong đến world này chấm chấm chấm này thì đây là cái mệnh đề chính của nó đấy là mệnh đề tương lai đấy thì cái mệnh đề đầu của nó này ấy, tại vì nó lại không để chữ if nếu mà để chữ if thì dễ chơi cho chúng mình quá đúng không nhìn phát là biết đây câu điều kiện nhưng nó lại không để if nguy hiểm không nhưng chúng mình phải nhớ cho cô là nó có một cái loại đó là once đứng đầu được thay thế cho if luôn và trong trường hợp này thì cái câu này nhá đây nhá tiếp này các bạn sẽ tiếp này các bạn loại luôn cho cô được đáp án D lý do là bởi vì là chủ ngữ là it chính là cái này rồi đấy tức là bạn nhìn không cái này này cái scheme này này nó là cái danh từ nó là chủ ngữ chính của câu cái chủ ngữ it này này nó chính là cái chủ ngữ này thì thông thường một cái vật gì đấy với cái câu hỏi này nhá các bạn sẽ nhìn thấy là có bốn cái đáp án A B C D này, này thì có thể là các bạn sẽ nhìn vào câu các bạn sẽ thường chọn D luôn đúng không bởi vì nhìn thấy nó có cái chủ ngữ cộng động từ đấy các bạn thì ngon ăn quá các bạn chọn nó luôn thì cho thành đủ câu ấy kiểu ok once uh, cứ bỏ qua một bên đã cứ cho là thay thế cho if đi thế chọn chủ ngữ cộng động từ đi thì các bạn sẽ chọn D ừ. đâu có dễ ăn như vậy đâu các bạn nó không có dễ ăn như vậy nó hơi khó hơn ở chỗ là cái chủ ngữ này nó không thể tự thực hiện cái hành động là fund được mà nó phải là được fund các bạn hiểu không nó phải là được nó phải là dạng bị động Đấy. Thế khi mà nó ở dạng bị động thì các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy là à em nhìn thấy một cái bị động đây rồi, đó là cái C. Thấy e trong font thêm ED, thấy ok bị động đây rồi. Thế nhưng mà nó cũng không đơn giản như vậy. Nói chung cuộc câu này cuộc đời hơi nghiệt ngã thật, hơi khó. Câu này thì <laughs> nó đánh nó đánh đố các bạn hơi kinh khủng đấy. Và cô xin lỗi là cô lại bê nó vào đề lừa các bạn thêm một lần nữa <laughs> đầu năm. Bởi vì cô muốn các bạn là vấp ngã câu này là sau các bạn không sai. Đấy. Thì cái câu này nhá Nó là dạng mệnh đề rút gọn nha mọi người nha Nó là dạng mệnh đề rút gọn Mà đã là mệnh đề rút gọn rồi ấy, Thì mấy cái trợ động từ rồi mấy cái động từ uh, to be cái thứ này là bay veo veo hết Rút gọn mà không có cần nữa Thì nó sẽ chỉ cần một cái duy nhất thôi là cái động từ fund này thôi Hết Xong, tóm lại như vậy Đấy, thì câu này là cô phân tích cho các bạn như vậy nhá Thì nó sẽ là đáp án B Được chưa? <clears throat> nhìn chung là các bạn phải nhớ cho cô là sẽ có ờ, một cái kiến thức này các bạn có thể mở sách ra để à, mở vở mở bút mở cái gì đấy ra ghi nhá sổ bút gia truyền gì đấy mở ra ghi này là đây là câu về kiến thức phân từ mệnh đề phân từ rút gọn bởi vì nó đồng chủ ngữ đấy kiến thức của nó là như thế nhá cho các bạn đi tra cứu thì nó có mấy cách rút gọn đầu tiên các bạn phân loại cho cô xem là cái chủ ngữ đó có tự thực hiện hành động hay không ừ cái đầu tiên tư duy nhá là có tự thực hiện hành động hoạt động hay không nếu mà chủ ngữ đó tự thực hiện hành động thì khi rút gọn thì nó sẽ còn là verb thêm đuôi in xong còn nếu mà chủ ngữ đó không tự thực hiện hành động mà nó bị hay được cái gì đó tức là ở dạng câu bị động thì động từ sẽ thêm đuôi ed cho cô nhá xong và nếu đấy là còn lại là một câu mà muốn nhấn mạnh về thứ tự của hành động đại ý là hành động một xảy ra rồi trước hành động hai thì có thể người ta còn thêm chữ having đứng trước nữa và động từ theo sau là verb thêm ed. Được chưa? Sẽ có một số câu có cái kiến thức đấy cô lại chỉ tiết cho các bạn. Cô dạy buồn cười quá. Ơ hay cái anh Cường này, tôi làm trò cười cho anh. Dạy nghiêm túc như thế mà bảo buồn cười. <laughs> không nhưng cũng buồn cười thật. Cô nghĩ là nếu mà cô không phải là một giáo viên thì chắc cô sẽ là một cây hài đấy các bạn ạ. Nhí nha nhí nhố tại vì sao bởi vì là cái công việc và cái việc học tập nó đã quá ư là mệt mỏi rồi đúng không chúng mình gặp nhau được có một tiếng rưỡi hai tiếng chúng mình phải mang niềm vui cho nhau đúng không đương nhiên là phải học kiến thức rồi nhưng mà học xong còn phải thấy vui vẻ chứ không phải stress thêm thì học làm cái gì đúng không rồi rồi nhá <clears throat> đấy cái câu 14 này nó hơi khó nhưng cô phân tích như vậy mọi người đã hiểu chưa mọi người hiểu rồi thì mọi người cho cô xin một chữ là ok hay gì nhá để cô biết là cô cũng có khả năng là giảng giải dễ hiểu <laughs> rồi đấy ở 10 cái đề đầu tiên ấy thì cái phần uh, về um, mệnh đề quan hệ rồi mệnh đề phân từ dạng rút gọn thứ cô giải thích rất là kỹ trong cái quyển này này 10 đề đầu tiên thì siêu kỹ lưỡng luôn từ cái đề thứ 11 trở đi là cái phần này ấy, vì 10 đề đều cô đã giải thích quá kỹ rồi nên từ đề 11 trở đi cô không giải thích quá kỹ nữa mà chỉ viết lại cái phần loại các thứ như thế này thôi đấy thế nên ở đây cô phải nói rõ lại cho mọi người hơn <laughs> nên follow top top của cô <laughs> chào Hải Anh nha chào à, quên cảm ơn Hải Anh nha cẩn Huyền nha Cẩm Tú ok hiểu rồi đúng không <clears throat> cô có cái chuyện buồn cười lắm thôi để hôm nào học xong kể cho các bạn bao giờ các bạn thi xong đi thi xong đỗ hết đi điểm cao đi cô sẽ có một buổi kể những câu chuyện hài hước trong cái cuộc đời này cho các bạn nghe <laughs> Ôi thế chết rồi Minh Ngọc ơi đừng tiết lộ nhá <laughs> lên để tấu hải chết rồi Thái An Quang Thư Câu 14 xong à, nhá, câu 15. làm nốt câu 15 à, đi. Xong thì chúng mình sẽ à, giải lao ít phút giữa hai hiệp. Rồi, đây. Ôi thế rồi, điện thoại hết pin cái chứ lại buồn thế. Rồi, câu 15 nhá. Ở đây các bạn sẽ nhìn này. Khi mà các bạn nhìn vào câu 15 các bạn sẽ nhìn thấy bốn cái đáp án ABCD ấy, trông nó cứ ná ná nhau đúng không? Đấy, trông ná ná nhau. Ừ. Có một cái thằng D là trông nó lạc loài này đấy khác biệt đó là động từ kiểu như vậy chú tâm ừ, trông nó có phải khác biệt các bạn biết cái từ này kiểu tham gia hay chú tâm vào cái gì đấy, đấy. ngoài nghĩa là tham gia vào cái gì nó còn có nghĩa là chú tâm chăm chú vào cái gì đấy thì thực ra đây là câu hỏi kiểm tra về loại từ được chưa ừ. câu hỏi kiểm tra về loại từ nha mọi người nhá <clears throat> rồi tính từ này đầu tiên này các bạn nhìn vào cái đuôi này nhìn vào mấy cái đuôi này đoán này đuôi IVE thì khả năng cao là tính từ này đuôi ly thì là trạng từ này đuôi chuyến điều rồi là danh từ rồi D động từ đấy được chưa thì vị trí các bạn cần điền ở đây các bạn nhìn lên vị trí cần điền nó đứng ở cuối câu đấy ok đứng ở cuối câu nào bây giờ các bạn nhìn vào mẹo làm bài cho cô nhá ừ. cách thứ nhất các bạn thử dịch xương xương cái câu trên các bạn sẽ thấy là câu này nó có đầy đủ các thành phần rồi này động từ đủ rồi này chủ ngữ này động từ này, đầy đủ hết rồi này câu không thiếu cái gì nữa cả thì mẹo cho các bạn nhá là với một cái câu mà gần như không thiếu cái gì nữa mà vẫn có một cái chỗ trống để chúng ta điền thì lúc đấy chúng ta đành phải điền một cái trạng từ vào nhá nếu mà không muốn phải mất thời gian ngồi phân tích câu này nhiều thì cứ tương một cái trạng từ vào đây thì nó sẽ đúng khả năng đúng là 99% cho cô nha thì ở đây B sẽ đúng nhét vào xong đấy thì cách làm bài mẹo làm bài đầu tiên mà sau hàng nghìn câu hỏi mà cô thấy là cứ câu nào mà dịch xương xương thấy hoặc là nhìn vào câu thấy chủ ngữ có rồi động từ có rồi mà vẫn còn một vị trí để điền thì nhét trạng từ vào 99% là đúng dù là đứng ở đầu hay đứng cuối hay đứng giữa câu nhá thì khả năng lúc đấy vẫn là trạng từ đấy các bạn ạ ừ. rồi thế bây giờ chúng mình nhìn vào đây nhá tiếp <laughs> thì là trạng từ nhìn vào bốn đáp án thì mình sẽ thấy đuôi ly là trạng từ mình nhét vào đấy nhá thì đây cách làm bài nhanh thứ nhất này cũng chỉ mất của các bạn đâu đó 5 giây thôi đúng không 5 giây thôi là xong rồi cách làm bài thứ hai các bạn nhìn này ở đây thì các bạn sẽ không thấy là điền được danh từ lý do là bởi vì không có tính từ sở hữu hay cái gì đứng trước nó cả Đấy, cũng không có tính từ đứng trước nó Tức là danh từ thì phía trước nó phải có một cái gì đấy Mạo từ hoặc tính từ sở hữu hay là Đúng không? Hay là đây chỗ này phải có sở hữu khách hay gì chứ không nếu chúng mình sẽ loại luôn danh từ nhá Bỏ qua này động từ thì không thể đứng cuối câu như thế này đấy động từ ví dụ như là chăm chú thì phải chăm chú vào cái gì phải có một cái gì phía sau chứ nó không phải là cái này nó không không thể đứng một mình động từ attend nó không thể đứng một mình được rồi tính từ thì tương tự như thế ở đây chúng mình sẽ không có tính từ vì nó không có cấu trúc ở đây không có kiểu make somebody cộng với tính từ hay cái gì cả thì đấy là nếu mà chúng mình thích một phân tích thì nó sẽ lâu la như vậy nhưng thôi một cái cách nhanh nhất mà cô đã rút ra sau hàng nghìn câu tu luyện rồi đó là với một cái câu mà đầy đủ các thành phần rồi mà vẫn còn chỗ trống ấy thì cứ tương trạng từ vào mà trạng từ là thằng nào mà có đuôi ly thì thằng đấy khả năng cao là trạng từ ok chọn luôn xong nhá khỏi dịch ừ. Ừ. Đấy, còn nếu mà thích dịch thì các bạn sẽ học được một cái cấu trúc rất là hay ở đây Học cái cấu trúc này cũng hay ho đấy, học cũng được là It is cộng với essential cộng với for somebody cộng với to verb là cần thiết cho ai làm việc gì. Ok, học cho cô được cấu trúc đấy cũng được. Thôi ghi vào đây cho các bạn học nhá. Nào, chả nhẽ cả hay như thế này mà lại không học, học cấu trúc này cho cô nhá. It is essential for somebody to verb cần thiết cho ai làm gì đấy ok vui quá học được thêm một cấu trúc bạn Lê Thành Đại hỏi cô là em sắp thi kiểm tra giữa kỳ 2 rồi thì em nên ôn những phần kiến thức nào? À, tí nữa nhá, cô sẽ viết lại cho các bạn xem là phần kiểm tra kiến thức ờ, giữa kỳ lớp 12 thì các bạn ôn những phần kiến thức nào, cô sẽ gửi lại cho các bạn vào ờ, nhóm nhá để các bạn có thể ôn được chuẩn cái phần kiến thức đó. Nếu mà thầy cô và trường các bạn ra đề đúng vào cái trọng tâm kiến thức mà các bạn học theo chương trình của sách giáo khoa thì chắc chắn là sẽ ngon lành luôn. <clears throat> Rồi, tạm thời uh, chúng mình nghỉ giải lao uh, ờ, 30 giây nhá. Cô lấy cốc nước cạnh. Thực ra là hôm nay cô không hiểu cái mại nhà cô bị làm sao mọi người ạ. Buồn, buồn, buồn dữ dội luôn ấy. Vì chẳng nhìn thấy là có bao nhiêu bạn đang xem nữa. Cô cảm giác như cô đang nói chuyện với cái camera <laughs> buồn dữ dội thật sự luôn đấy à <coughs> liên quan đến cái cuốn sách này nhá thì tại vì có một số bạn bây giờ vẫn đang có gần trăm bạn đang đang có câu hỏi là em em muốn tìm hiểu về sách em muốn tìm hiểu kỹ hơn về sách thì thực ra ấy là cái cuốn sách này đây trông nó như thế này đây mặt mũi của nó như thế này nó dày như thế này nó dày phải cân đấy các bạn ạ lúc nào mà các bạn cảm thấy mình bị ờ, mình muốn một cái gì đấy nó có sức nặng ấy các bạn có thể ôm quyển sách này lên cũng được nó nặng à quên nó dày khoảng 600 trang nhá 592 trang cô xin phép làm tròn thành 600 trang là được đúng không đấy nó nặng uh, rất là nặng này đấy kiểu cầm đầm tay ấy đấy ừ. nếu mà các bạn bảo là tôi chẳng có cái gì giá trị có, có sức nặng trong tay à kiểu cầm từ trước giờ không có cái gì nặng cầm trong tay thì cứ cầm cái sách này lên <laughs> sẽ thấy có sức nặng rồi và nó dày khoảng 592 trang thì cái cuốn này ấy, trong này là có 30 đề được phân loại theo là đề dễ, đề trung bình và đề khó, tức là phù hợp với những bạn từ mất gốc cũng đã có thể luyện vào những cái đề dễ ở trong này rồi và đương nhiên là với các bạn mất gốc khi mà luyện đề ở trong này thì nó cũng có giải thích lại những cái phần kiến thức đó và các bạn có thể soi cái phần kiến thức đó và quay lại cái phần tổng ôn của cô trang tìm những cái chuyên đề tổng ôn của cô trang để các bạn đọc lại cái phần kiến thức bị hỏng thì rất là tuyệt vời bởi vì với mỗi một câu hỏi thì thường cô sẽ ghi là nó kiểm tra kiến thức gì để nếu mà chúng mình thấy cô, chúng mình sai câu hỏi đó ấy, chúng mình quay lại để chúng mình dò dò dò kiến thức đấy được đó có những cái đề dành cho các bạn từ 7 điểm đến 8 điểm và có những cái đề để dành cho các bạn từ 8 điểm đến 9 điểm cộng tức là 9 10 đấy thì uh, có mức đệ mức độ đề khác nhau nhá nên là các bạn yên tâm là các bạn hoàn toàn có thể tự học được và các bạn muốn biết là nó chi tiết khi cô ra để cô giải chi tiết như thế nào thì đầu tiên đây là những cái đề mà format của nó hoàn toàn chuẩn theo format đề thi nha mọi người nha bởi vì là cô đã phải làm cái ma trận rất là kỹ trước khi làm cái đề này để nó có đầy đủ tất cả những cái phần kiến thức sẽ rơi vào trong đề cũng như tất cả các dạng câu hỏi sẽ rơi vào trong đề số lượng câu hỏi cũng phải đảm bảo luôn không bị cái gì nhiều cái gì ít đấy và một cái đề nó kỹ như thế này này các bạn này các bạn thấy không tức là có câu hỏi nhá sau đó thì sẽ có phần đáp án nhá sẽ có phần tạm dịch nhá đấy với những câu mà cô còn đưa cho các bạn cái mẹo để các bạn làm bài nếu các bạn không biết từ bởi vì thường ra từ là cái mà mông lung nhất đúng không nhiều khi mình biết mà những chẳng may mình quên thì cô thường sẽ cung cấp cho các bạn những cái mẹo nếu mà mình chẳng may không nhớ cái kiến thức ngữ pháp nào hoặc là mình không có nhớ cái từ nào thì mình làm nó ra làm sao thì lúc đấy mới cần mẹo còn mà mình giỏi quá rồi cái gì mình cũng biết rồi đâu cần mẹo đâu đúng không đấy thì cái phần mẹo này sẽ phục vụ cho những bạn mà hơi bị đôi khi mình bị quên mất hoặc đơn giản là mình biết kiến thức nhưng mình muốn một cái cách làm nhanh không mất nhiều thời gian để sau đó mình phi thân vào những cái bài như bài đọc hiểu bài viết lại câu bài tìm lỗi sai thì lúc đấy các bạn sẽ cần cô Trang để cái phần là hướng dẫn cách làm bài nhanh đấy ví dụ như cô có những cái cách làm bài nhanh này đấy hay là các cái phần mẹo này đấy mẹo làm bài này đấy thì đây là những cái phần mà cô tự hào là sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong việc rút ngắn thời gian làm đề thi và dành thời gian tâm huyết cho những câu hỏi khó đấy Nguyễn Trường em đọc sách rồi khi nào mới có ạ à, cô thấy các bạn cũng bắt đầu uh, cũng cũng bắt đầu uh... <laughs> chết rồi nhóm tổng ôn của mình đây mà à em đặt sách rồi á sắp có rồi chắc mấy ngày nữa sẽ đến em <laughs> à đây ôi tổng ôn đây khổ thân các bạn nãy giờ cô uh, bỏ bỏ các bạn bơ vơ <laughs> tại vì hăng say việc giải đề quá xong cứ đọc câu ờ, đọc comment ở một câu ừ. <laughs> ôi rồi bên tổng ôn này buồn cười quá các bạn ở bên nhóm tổng ôn này thật là dễ thương comment dễ thương ghê ừ. rồi ok <clears throat> đấy đang ờ, nói cái gì nhỉ đang nói dở đến đâu nhỉ <laughs> khổ lắm cơ lẫn mã lắm ăn nhiều bánh trưng đâu cô vẫn ở đây mà học cô bỏ group này đâu cô không bỏ cô chỉ uh, hơi lơ tâm mơ xong tập trung vào giải đề quá thế là quên mà không đọc comment chứ cô không có bỏ nha học nha đỗ bảo học nói thế mất quan điểm quá buồn quá lại một nỗi buồn dữ dội đấy nhá thì um, cái phần sách này nếu mà uh, các bạn mà đang uh, mong muốn có thể tự học này và luyện đề thật là chắc và các bạn cảm thấy là mình muốn đọc kỹ mình muốn có một cái cuốn sách phân tích cho mình kỹ là đúng ở đâu sai ở đâu và cho mình cả kiến thức luôn thì các bạn rất là cần cái cuốn này nha bởi vì bây giờ cô đảm bảo các bạn các bạn đọc kiến thức ở trên mạng hay bất kỳ chỗ nào nó rất là lung tung ấy nó không có một thống nhất nào cả và nó không chuẩn không có ai kiểm chứng cho các bạn cái đó cả thì đây sẽ là một cái tài liệu rất là chuẩn à, và nó đã phân loại rõ ràng từng mục kiến thức từng ben điểm rồi để các bạn có thể hoàn toàn tự học được và quan trọng là các bạn học cái cuốn này ấy thì trong quá trình các bạn học nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể hoàn toàn hỏi các anh chị trưởng giảng của cô được cái đấy là đặc quyền học sinh của cô trang luôn nha bởi vì bình thường các thầy cô thì phải dạy đúng không cô phải dạy rất là nhiều không phải lúc nào các bạn hỏi cô cũng trả lời được nhưng các anh chị trợ giảng của cô có thể trả lời các bạn được 24 trên 7 bởi vì các bạn ấy trực rất là nhiều để trả lời các câu hỏi của học sinh cô trang ừ. <laughs> Hoàng Đức đúng rồi cô bị bệnh trưng <laughs> ok đấy thì được chưa thì uh, các bạn có câu hỏi gì liên quan đến sách nữa không hình như là cô cũng bắt đầu nói về nó được mấy gạch đầu dòng rồi đúng không gạch đầu dòng là nó dày này năm trên chín hai trang này gạch đầu dòng thứ hai là nó có tận 30 đề phân loại từ trung bình dễ và uh, khá tất cả các bạn có thể hoàn toàn luyện được bởi vì trong mỗi một đề đều có phần giải rất là chi tiết bao gồm cả tạm dịch dịch này kiến thức này uh, uh, mẹo làm bài này bẫy làm bài này đấy rất là chi tiết rồi nên là chỉ cần các bạn biết đọc tiếng Việt một cách trôi chảy là các bạn hoàn toàn có thể học được cuốn sách ở cô Trang yeah <laughs> và đặc quyền đó là cái đồ dòng thứ tư là trong quá trình học các bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào thậm chí hôm nào buồn quá bị bố mẹ mắng bị người yêu bỏ muốn tâm sự có thể lên tâm sự với lại các bạn anh chị trợ giảng của cô nhưng nhớ là tâm sự xong rồi nhớ hỏi thêm một câu chỉ tiếng anh nhá không các anh chị bị buồn bởi vì các anh chị trực của đấy để các bạn hỏi tiếng anh mà <laughs> đó thì đấy là những cái đặc quyền nhá <coughs> ngày cô xin chúc mừng 200 bạn đã mua được sách từ giai đoạn trước nhá mà cái cái hôm mà cô bị thầy đạt lừa ấy <laughs> mà kiểu <laughs> ngồi xong kiểu siêu discount cho các bạn và còn free ship cho các bạn ấy hôm đấy các bạn ấy mua là chỉ có 220 thôi nhưng mà đến hôm nay khi mà sách quá dày như thế này và sau khi in xong ấy thì bạn trợ lý của cô chị Dung đã bảo cô là chị ơi sách sau khi in kể cả bán kiểu 220 thì lỗ chị em mình chắc kiểu bán nhà đi để bán sách ấy <laughs> <laughs> đấy nên là bây giờ mức phí đã tăng rồi thế nên các bạn thấy không là cái gì mà một khi cô trang hay thầy đạt nói rằng là đây là hỗ trợ các bạn ngay khi các bạn đặt hàng lúc này là cô phải đặt luôn cuộc đời nó không phải dễ dàng <laughs> lúc nào có cơ hội để phải đặt ngay bây giờ các bạn đặt nó là 280 chưa kể ship rồi nhưng mà vẫn còn là rất rẻ nhá còn cô nghĩ là đến một thời gian nữa khi mà cô hiệu đến ấy thì chắc là phải tăng giá <laughs> tiếp vì nó quá dày và quá mất công sức của cái cuốn này ấy ok thôi không tranh móc sách nữa chúng mình đi học bài tay phải sách tiếng Anh, tay trái sách toán. Đâu, sách toán đâu. <laughs> ok. ừ, <laughs> em mà đọc cuốn của cô với thầy Đạt một lúc em tẩu hỏa nhập ma là cái chắc luôn. Cô đọc cô còn tẩu hỏa nhập ma nữa à. Đấy. Xin chúc mừng 200 bạn đầu tiên đã đọc được sách. Ừ với mức phí ưu đãi. Rồi, chúng mình đi học tiếp nha các bạn nhé Chúng mình đi vào câu 16 đi. Rồi câu 16 <clears throat> thì đây là kiến thức về gì ạ? Nhìn một cái là mình biết ngay là kiến thức về cụm động từ đúng không? Đại loại là cứ có mấy cái động từ xong theo đuôi của nó là một cái giới từ thì đây là kiến thức về cụm động từ. Và để làm kiến thức về cụm động từ thì chẳng còn cách nào khác là phải hiểu nghĩa của những cụm động từ này và dịch cái câu đấy ra để xem cụm nào nó hợp về nghĩa thì các bạn nhét nó vào. Ừ. <laughs> Hoàng Đức quyền em Quỳnh chưa hiểu lắm Các bạn ơi, bạn Đức bạn bảo là bạn ấy nhiều tiền lắm nhá Bạn nào cũng có thể uh, nhờ Đức mua Thay Đức ơi em một tặng mỗi bạn trong nhóm một cuốn Em làm một việc có ích cho xã hội Không phải để khoanh chân, đỡ mất thời gian Có thời gian ngoài học tiếng Anh Và làm được một việc giúp ích cho mọi người Là mua sách tặng mọi người Đấy, vui không? Ai cũng vui đúng không? <coughs> Câu 16 nhá <clears throat> ở đây thì các bạn sẽ học cho cô bốn cụm ở đây thì các bạn sẽ thấy là các cái cụm này người ta đang chỉ thì quá khứ đơn nhưng mà khi mình học cụm thì mình chỉ cần học nó ở nguyên thể thôi còn chia thì gì thì vào mỗi câu mình tự biên tự diễn sau <clears throat> mình sẽ có cụm là bring about có nghĩa là mang lại cái gì đấy ừ. nhớ cho cô cái cụm cái nghĩa nét nghĩa chính nhất của nó đấy cái câu này rất là hay này cái cụm hai rất là hay này get rid of là thoát khỏi vứt bỏ cái gì đi thoát khỏi cái gì đó à, ví dụ mình cô bảo là ôi dồi tự nhiên ra đường lại gặp một đám đánh nhau xong mình tự nhiên bị kéo vào thế mình ôi dồi tôi phải cố gắng là get rid of cái vấn đề đấy cố gắng thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn đấy đấy kiểu vậy rồi tiếp cái cụm tiếp theo này come out là đi ra khỏi đi ra khỏi cái gì đấy ờ à, ok cái cụm này nghĩa là như nhá come out đi ra khỏi cái gì đấy ừ. cái cụm tiếp theo make it through something là vượt qua đấy vượt qua hoặc là nghĩa là trong suốt à, vượt qua trong suốt cái gì đấy <clears throat> thế thì ở đây chúng mình sẽ phải dịch nghĩa nhá ừ. uh, thay đổi này những thay đổi nhá vì có đuôi es là những thay đổi được mang lại từ công nghệ đúng không thì không phải lúc nào cũng rất là tích cực đâu uh. các bạn có biết là câu này khi mà cô làm cô cô đã nghĩ một cái ví dụ gì để cô làm cái câu này không cô nghĩ ra cái cái ví dụ về uh, về Covid đấy các bạn cái con Covid-19 ấy lúc đầu mà nó ở Vũ Hán ấy cái con đấy không phải là một cái con tự nhiên sinh ra nó nhá mà nó được phát minh trong phòng thí nghiệm chúng ta con người chúng ta sử dụng khoa học công nghệ để phát minh ra cái con virus covid 19 đấy và bây giờ nó quay lại đây nó tấn công con người chúng ta có mỗi ngày bao nhiêu bao nhiêu người chết vì nó đúng không bao nhiêu người gọi là mất người thân mất gia đình vì nó đấy nó cũng là một cái điều không phải tích cực của công nghệ đúng không không phải lúc nào cũng tích cực đấy thì <laughs> Thôi được rồi, nói chung là, ờ, nói về Covid làm gì cho đời thêm buồn, bây giờ chúng mình tập trung vào đây thôi. Thì, à, chúng mình nhớ cho cô là khi mà dịch ra như vậy cái đáp án phải chọn nó là đáp án A nhá. Ừ. Không phải cái gì từ công nghệ cũng luôn tích cực nha mọi người nhá. <clears throat> Câu tiếp theo câu 17. Đỗ Bảo Học, cô sinh năm 1997 em ngỡ cô như 23 Úi trời ơi sao mà già đấy em Trông cô chỉ như 20 thôi 23, <laughs> 24 là hơi bị già so với tôi rồi đấy Một tâm hồn 18 tuổi Ok <clears throat> trong một phần à, cô có thể uh, vui tươi yêu đời như này là bởi vì suốt ngày tiếp xúc với các học sinh uh, các bạn học sinh của cô thì có lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 trời ơi kiểu siêu trẻ trung ấy cô được update thông tin từ giới trẻ bây giờ siêu nhiều nên là lúc nào cũng thấy rất là yêu đời <coughs> phải cảm ơn các bạn học sinh của cô ví dụ như các bạn chẳng hạn <laughs> các bạn có cái tin gì hot trend ở trong cộng đồng uh, uh, cấp 3 nhớ chia sẻ cho cô nhé để cô còn update nhé rồi, đấy thì cái câu 16 là như vậy nha mọi người nha Tiếp đến câu 17 này <coughs> À đấy, nhắc mình nhớ là các bạn lúc nãy hỏi về sách nhá các bạn nào mà muốn đặt sách thì có một cái link cô thấy là chị dung vừa mới nhét ở trên đấy ấy. các bạn muốn đặt sách thì vào đây ấy thì các bạn có thể comment vào cái link này nha đấy cơ hội để đặt sách với mức phí ưu đãi <laughs> đặt ngay đi trước khi mà nó tăng lên thành 300 nghìn các bạn ơi chị dung là mỗi lần chị in mà kiểu tốn tiền quá là chị lại về chị tăng giá đấy cái này cô không không xin được đâu <laughs> sợ lắm cô chỉ dám dạy thôi chứ còn mấy cái việc như kiểu tổ chức lớp rồi tuyển sinh rồi in sách in vở là một tay chị dung quyết định hết cô chỉ có khả năng là thông báo với mọi người cái đó thôi rồi câu 18 nhá à, câu 17 nhá <clears throat> tiếp này hôm nay chúng mình phải giải quyết hết xong cái bọn multiple choice này rồi mới được đi ngủ nha ở đây thì các bạn sẽ thấy là một câu hỏi kiểm tra về từ vựng bởi vì là mình nhìn vào thì mình thấy bốn cái đáp án nó đều là tính từ Đấy, thế tức là mình sẽ không cần phải nhìn xem cái vị trí này nó có phải là tính từ hay không nữa hay là động từ với danh từ tụt bỏ qua, chắc chắn nó là tính từ rồi. Đấy, thế bây giờ phải dựa vào nghĩa để chọn thôi. Thì anh phải đi dịch một tí. Ừ. Đây nha, nhìn vào cái câu này nhá là cái việc mà Stephen không trả lời điện thoại của anh ấy khiến cho tôi cảm thấy cảm thấy gì ạ? Đó, bởi vì tôi lo lắng có điều gì đó đã xảy ra với anh ấy kiểu như là mình gọi điện thoại cho cái anh Stephen này cái, cái mà mà gọi mãi anh không bắt máy ấy thì mình cảm thấy bị sao ạ mình gọi cho một người mãi mà người ta không bắt máy và nhất là buổi tối chẳng hạn thì các bạn sẽ cảm thấy gì các bạn sẽ cảm thấy các bạn sẽ cảm thấy cảm thấy gì ạ <laughs> lo lắng khó chịu bất an đúng không đấy là cảm xúc đầu tiên các bạn ừ. thì cái đáp án b sẽ đáp án chính xác ừ. ở đây nhân tiện chúng mình sẽ học luôn nghĩa của những cái từ còn lại nhá <laughs> anh em có xem? là đúng rồi đức tài trợ sách cho các bạn mà <laughs> các bạn à, inbox nhanh tay inbox cho bạn đức đi <laughs> nào câu a nhá thế sau đến lúc mà các bạn đỗ cũng nhớ là phải đến nhà đức cảm ơn nhá <laughs> ok rồi cô đồng pr bạn đức này bạn đức chưa có người yêu đâu các bạn ạ <laughs> nhân tiện pr cho đức luôn giao giao bán luôn đấy nhìn mà bốn đáp án này các bạn nhân tiện học nghĩa nhá a là gì ạ jealous là ghen tị, ghen tuông đấy. Cái từ này còn ngoài nghĩa ghen tị nó còn nghĩa là ghen tuông đó. Một người phụ nữ mà rất là hay ghen tuông suốt ngày hỏi xem người yêu đi đâu, chồng đi đâu ấy thì người ta dùng từ này. Đó. Ừ. Từ thứ hai, ăn y gì thì mình biết rồi đúng không? Bất ăn khó chịu. Từ thứ ba, cái từ này nhá thì các bạn sẽ phải nhớ cho cô cái từ của nó lúc đầu mà chưa có cái tiền tố dis này này. Đấy, chưa có cái tiền tố dis này nó là gì ạ? Satisfied thì có nghĩa là hài lòng. Thế mà thêm dis vào thì nó thành gì ạ? không hài lòng đấy tiền tố này mang lại nghĩa ngược cho nó nhá ừ. tiếp tục indifferent nó có một cái nghĩa rất là hay đó là thờ ơ và không quan tâm Đấy, chứ mọi người đừng nghĩ rằng different là khác biệt thì indifferent là không khác biệt nhá. Nghĩa của nó lại là thờ ơ không quan tâm. Câu này khó đúng không? Đấy. <clears throat> Câu 17 là mình sẽ học ra được nghĩa của bốn cái từ này nha. Đấy thì đây chính là bốn từ mới dành cho các bạn ngày hôm nay. Các bạn có hỏi cô là cô ơi cách học từ vựng như thế nào thì đây. Chúng mình đang học từ vựng đây với mỗi một từ cô sẽ giải thích cái nét nghĩa của nó và giải thích cái cách học nó như thế nào cho mọi người luôn rồi nó dùng trong từng trường hợp nào ừ. thì ghi vào cho cô bốn cái từ này để mình học ngày hôm nay nhé câu tiếp theo <laughs> sao lại xíu để cô trả cát xe cho đức đức trả cát xe cho cô chứ cô giúp Đức quảng bá hình ảnh một bạn đẹp trai ga lăng, hào phóng mà. Đức phải trả cát xe cho cô chứ. Mắc mớ gì mà tội phải trả cát xe cho Đức vậy. <laughs> Bạn nào nhận được sách thì nhận nha. Chắc là sẽ ờ, dần dần các bạn ạ trong ờ, trong vòng tuần này thì các bạn sẽ lần lượt lần lượt nhận được sách bởi vì bên vận chuyển cũng bắt đầu làm việc trở lại rồi nhưng bên vận chuyển khi mà họ làm việc trở lại thì họ phải trả những cái đơn mà họ bị thất lạc rồi những cái đơn mà họ chưa giải quyết được từ trước Tết ấy thế nên là nó sẽ hơi lâu một chút nha mọi người nhá ừ. sao em không tìm được <laughs> phải rồi tìm cái gì học quay học bài đi đây này cứ đi tìm linh tinh thôi nào câu 18 profile cô không quan trọng quan trọng là dạy em hiểu bài đấy đấy mới là cái quan trọng <clears throat> câu 18 này ở đây câu này cũng sẽ là một câu hỏi gì ạ các bạn nhìn nhá đấy <clears throat> cách làm bài này câu này rất hay cô chỉ cho các bạn cách làm này các bạn xem ở đây vị trí cần tính từ bổ nghĩa cho danh từ phía sau nó đây các bạn thấy không à. <clears throat> ở đây chúng mình sẽ có từ the mạo từ này xong các bạn lại có một cái danh từ này benefit là danh từ nhá có s ở đây là những lợi ích nhá thế thì một cái từ mà bị kẹp ở đây thì chắc chắn nó phải là một tính từ đúng không thì nó mới tạo thành cụm danh từ được đấy cái vị trí nhá đứng sau mạo từ này sau lại đứng trước danh từ này thế thì chỉ có thể là một tính từ thôi đấy thế thì ở đây trong tất cả những cái từ này thì mình sẽ chọn cho cô đáp án là a là đúng ok xong à chúng mình sẽ không chọn uh, ok chúng mình sẽ không thể chọn đáp án lower được nhé ừ. bởi vì chúng mình đấy tại vì các bạn sẽ bảo là tính từ thì có cái từ a cũng là tính từ và từ d cũng là tính từ d là so, so sánh hơn hẳn thôi thế thì mình sẽ chỉ chọn a thôi lý do là bởi vì ở đây chúng mình sẽ thấy cái cụm đó là healthy diet nó mang nghĩa rất là tích cực Healthy diet là cái gì đấy nhá Healthy, bản thân cái từ healthy là một cái gì đấy mang nghĩa rất là sáng láng, tích cực nhá ừ. Tức là một cái chế độ ăn rất là lành mạnh Mà chế độ ăn lành mạnh thì không thể nào mà làm cho các bạn giảm bớt đi giá lợi ích được đúng không Đấy, nó ngược nghĩa một cái, các bạn không cần dịch đoạn đầu đâu mà nhìn vào những cái từ keyword ở đây nhá Thế thì chúng mình sẽ chọn cho cô cái từ A à, Đó, nó mình nghĩa nó mới hay chứ, dinh dưỡng chứ, giàu dinh dưỡng ừ. sao chủ tài khoản lại là thầy Đạt ồ tại vì cô dốt toán mà cô đâu biết cộng tiền đâu thôi nhờ thầy Đạt thôi nhờ thầy Đạt làm cái kết sắt <laughs> cô chỉ có đam mê việc dạy học tiếng Anh thôi các bạn <laughs> không cô đam mê với các con số tiền bạc không có đam mê <laughs> ngồi cộng cộng đau đầu lắm <clears throat> thế thôi các bạn cứ chuyển cho thầy Đạt nhé cô nhờ thầy Đạt giữ dùm đến khi nào lấy chồng thì làm cổ hối môn đấy kiểu thế Xong tiếp tục câu 19. Đây, như thế này cho bạn nhìn cho rõ. Rồi. Tiếp tục câu 19 bên này. <laughs> Minh Ngọc Hải Anh mua sách đâu thì cô ơ cô vừa gửi link cho các bạn đó Ừ Hoàng Trường Giang trời ơi siêu chi tiết Cô nghĩ là không có một cái quyển sách nào trên đời này chi tiết như thế đâu các bạn ạ bởi vì sao bởi vì dành cả một thanh xuân để đi dạy học và đúc kết để cho cái cuốn sách này cho các bạn Nguyễn Tấn Khôi giờ em bắt không thì phải làm sao thì em đang học với cô đây cô đang cố gắng lấy lại gốc rễ cho các bạn đây mà Mẫn Doãn Kỳ nếu mà Kỳ ơi nếu mà em đăng ký rồi thì sách có thể là sẽ về kịp với em trong tuần này đó ừ. <clears throat> cô ơi đặt sách khi nào rồi mới có ạ nói chung là trong tuần này các bạn nha trong tuần này hoặc là trong tuần sau hoặc là trong tuần sau nữa một này đùa các bạn ấy khả năng trong tuần này các bạn sẽ nhận được sách đấy yên tâm nhất là những bạn ở Hà Nội thì chắc chắn nó sẽ nhận được thôi Hải Anh em hỏi từ nãy mà cô à thế à <laughs> trong mạng cô nó bị lag <laughs> bây giờ nó mới đến rồi thế bây giờ chúng mình sang câu 19 nha mọi người nha Simon didn't chấm chấm chấm các bạn phải học cái cụm này thôi bởi vì đây là y điểm rồi nên là không có cách nào đoán được đâu phải học thôi đấy giống như ở Việt Nam mình hay có mấy cái câu kiểu như là uh, um, mấy cái câu kiểu như thế nào nhỉ uh, chó chia mèo nắm lông ồ ừ, đấy mấy cái câu đấy thì thực ra là con chó với con mèo có biết nói chuyện đâu mà chê nhau đúng không chả bao giờ các bạn thấy con chó với con mèo có một cái conversation kiểu hai con ngồi chê nhau ê, ê, ê, không có nhưng nó thành một cái câu kiểu như là ca dao tục ngữ à hay thành ngữ của mình ấy chỉ trong tiếng anh có một cái câu kiểu như vậy đấy thì với những cái câu với những cái câu kiểu <laughs> học sinh hồi <laughs> ok à tuần sau các bạn ạ à. Bạn trợ lý của cô vừa mới bảo là tuần sau sách sẽ đến được tay các bạn. Tuần này chắc chưa đến được đâu các bạn ạ. Đấy, bạn trợ lý vừa mới nhắn cô là chị ơi sửa đính chính đính chính không học sinh hỏi chết em bây giờ. Tuần sau sách mới đến được tay các bạn. Ok, tại vì còn tạo còn in, in xong còn phải kiểm tra sách, xong phải đóng gói, xong thì chửi ấn. Đó. Rồi thì ờ, với những cái câu như vậy nhá, kiểu như chó chê mèo lắm lông của Việt Nam ấy thì trong tiếng Anh có rất là nhiều cái những cái câu kiểu idioms rồi những cái câu kiểu collocation là các bạn bắt buộc phải học những cái cụm như thế. Thì với những trường hợp này các bạn chỉ có thể là học thôi. Chả có cách nào khác cả, nó giống với Việt Nam kiểu điền một chỗ trống ấy, nó sẽ có câu là chó chê chấm chấm chấm lắm lông, xong nó cho cái chỗ trống đấy là đáp án A là gà, B là mèo, C là lợn, D là trâu Thì các bạn không thể điền những cái con kia được trừ con mèo Lý do vì ngày xưa các cụ của tôi nói thế Đấy thì trong tiếng Anh nó cũng vậy Ở trong này thì các bạn bắt buộc phải chọn đáp án là B thôi Không thể chọn tay hay là chọn trứng hay là chọn tai được bởi vì các cụ nước Anh nói thế nhá nên phải học cụm này thôi ừ. cái cụm là đây đây đây cô đã gạch chân cho các bạn nguyên một cái cụm đấy thế thì các bạn học cho cô cái cụm này đi nó có nghĩa là không để ý không để mắt thờ ơ về ai học nguyên cái cụm này nhá có thể là eyelid hoặc là eye đều được ừ. nhá học cái cụm này nhá nhắc rồi đấy đến lúc đi thi vào cái câu này lại cuống cuồng lên chọn cái khác là chết dở đấy ừ. Rồi ok, <clears throat> tiếp theo Rồi câu 19 phải ghi vào cho cô để học nhá Là một câu phải học thuộc lòng Ok, không có cách nào khác các bạn ạ cái gì có mẹo cô sẽ chỉ cho các bạn ngay còn cái gì không có mẹo phải học thì cô bảo luôn là học đi đỡ phải nghĩ nhiều tiếp theo câu 20 cái gì mà huấn hoa hồng đấy Nguyễn Trường hỏi là cô em đăng ký mua sách thì có phải đợi chờ giảng gọi không? Em hỏi chị Dung đi. Có chị Dung vừa mới để một cái link đấy. Chị Dung trợ lý của cô ấy để xem là chị xử lý cái phần sách sổ đấy như thế nào nhá siêu nhé. Câu 20 này. <clears throat> Đây ở câu 20 tương tự nó là một cái collocation. Các bạn sẽ nhớ cho cô có một cái cụm là travel agent, tức là các đại lý du lịch. Ví dụ như ở Việt Nam thì sẽ có Việt Travel này, đấy là một đại lý du lịch hay là chúng mình sẽ có những cái ờ, công ty du lịch, những cái đại lý du lịch đấy thì sẽ có tên gọi chung là travel agent nhá. Ừ, mình sẽ không dùng journey hay là trip hay là route với những cái cụm này mà mình sẽ sử dụng là travel agent. Học cho cô nha đại lý du lịch nhé Thôi. <clears throat> ok à đấy trước khi chúng mình vào cái câu là tìm từ gần nghĩa và từ trái nghĩa thì có rất là nhiều các bạn là hiện tại đang có con số là bao nhiêu nhỉ? 168 hay là 186 bạn là đang đã đăng ký vào lớp ờ, lớp mất gốc lên 67 của cô thì nhân đây một ngày đầu xuân năm mới cô cũng một có đôi lời gửi tới các bạn à, đến 168 ờ, hay 186 bạn đấy con số mà trợ lý của cô vừa mới update cho cô chiều nay thì bởi vì là hơi nhiều mà trong team của cô thì các bạn trợ lý của cô thì các bạn ấy chủ yếu là làm về chuyên môn thôi tức là làm uh, hỗ trợ cô những cái vấn đề về đấy sách sổ đấy những cái vấn đề về kỹ thuật về chuyên môn thế nên là sẽ không sẽ không có những bạn kiểu gọi điện rồi chốt sale các bạn rồi kiểu tư vấn tư viết rồi chéo kéo bạn không có không có team cô trai thì thực ra không có cái vị trí đấy bởi vì là cái việc cô dạy các bạn này các bạn thấy nó hiểu dễ hiểu hay các bạn thấy là ok mình hợp với phong cách giảng dạy của cô trang mình cô trang có thể có giúp ích cho mình cho chọn đường này mình muốn đồng hành thì các bạn đăng ký học thì các bạn học thôi chứ cô sẽ không trèo kéo các ôi các bạn ơi các bạn đăng ký đi uh, hay lắm rồi uh, hỗ trợ này kiểu không không có kiểu cô cũng không biết phải làm nào để nói những câu như thế và các anh chị cũng sẽ không gọi điện đến sale các bạn đâu thông thường các bạn sẽ chỉ gọi điện để chốt cho các bạn thôi là ok em đăng ký lớp này phải không vậy thì ngày giờ của em như thế này đấy các thứ như thế thế thì ở đây cô cũng sẽ muốn là uh, có thể chia sẻ với mọi người luôn để đỡ mất thời gian của các bạn là chờ một cuộc điện thoại ai đó sẽ gọi để tư vấn để sale cho các bạn nhé là cái lớp đấy ấy, là cái lớp mà uh, sẽ dành cho các bạn mất gốc đang mất phương hướng mất định hướng tốt nhất là các bạn nên tham gia những cái buổi mà cô đang live free như thế này luôn đi để các bạn xem các bạn có hợp với phong cách của cô hay không thì các bạn sẽ hiểu là có thể đăng ký vào lớp đó và ở cái lớp đó thì cô sẽ dạy cho các bạn lại cả những cái phần chuyên đề những cái phần kiến thức các bạn bị học rất là nhiều thì cái cách học với cô Trang là gì sẽ bao giờ cũng sẽ có gửi cho các bạn tất cả những cái file lý thuyết trước những cái bài tập trước để các bạn làm rồi sau đó đến giờ học với cô thì cô sẽ chữa cho các bạn và sau đó tiếp theo là sẽ có phần bài tập về nhà mỗi một chuyên đề sẽ có tối thiểu 50 câu bài tập về nhà thì các bạn sẽ được làm cái phần đấy ở trên app độc quyền luôn của ES Study à, đó thì cái phần đấy các bạn có thể uh, làm trên điện thoại hoặc trên máy tính của các bạn và cái quan trọng là sẽ có trợ giảng của cô và kiểm tra xem các bạn có làm không để đánh giá các mức độ chuyên cần thế nên nếu mà các bạn có học lớp free hay là các bạn có học ở lớp uh, trả phí mà các bạn không có làm bài chăm chỉ mà các bạn chỉ đóng tiền ấy, thì cô cũng cho các bạn out khỏi lớp vì đối với cô là cái phần chất lượng là quan trọng nhất cô không muốn mang tiếng là các bạn học với cô chục buổi hai chục buổi mà cuối cùng các bạn đi thi các bạn vẫn điểm rất là kém ấy không muốn như vậy thực sự là cô muốn cô mong muốn là các bạn đồng hành cùng cô thì là các bạn phải tiến bộ ví dụ như bây giờ các bạn đang mất gốc hoàn toàn thì sau khi học cùng cô các bạn đi thi các bạn phải được 5 điểm 6 điểm các bạn mà đang được 6 7 điểm rồi thì học cùng cô xong các bạn phải được 8 điểm 9 điểm đấy thì cái mục tiêu của chúng mình phải là tăng điểm đúng không thế nên là uh, cái cái lớp của cô thì sẽ là như vậy nha mọi người nha cái lớp mất gốc đấy thì 10 buổi này thì trong 10 buổi đấy chúng ta sẽ không thể nào mà từ một con số không tròn trĩnh lên một con số 10 tuyệt đẹp được không thể các bạn ạ cô cũng không phải là thánh để <laughs> giúp bạn điều đó và cũng không có giáo viên nào giúp bọn mình được điều đấy thế thì cô làm là gì cho cho các bạn trong cái lớp đấy một đó là cô định hướng được cho các bạn là bây giờ các bạn kém như vậy các bạn mất gốc như vậy thì các bạn nên tập trung vào những cái phần kiến thức nào đó và có luôn cái tài liệu chuẩn chỉnh cho các bạn để các bạn luyện tập cái phần kiến thức đó và có các anh chị hỗ trợ để trong quá trình các bạn học các bạn bị không hiểu một câu nhỏ thôi các bạn cũng có thể hỏi các anh chị hỗ trợ 24 trên 7 luôn còn đương nhiên trong những cái buổi livestream mà các bạn có thể hỏi trực tiếp cô Trang rồi đó nhưng quan trọng là một tuần cô live cho các bạn hai buổi đúng không ngoài ra từ thứ hai đến chủ nhật các bạn còn có thể hỏi các anh chị trợ giảng các bạn mình chăm học mà đúng không mình học suốt thì mình phải hỏi suốt chứ đấy thì hai cái đặc quyền đấy và thứ ba đó là cô sẽ uh, trong tất cả những cái phần live đấy thì cô sẽ tìm ra những cái lỗ hổng các bạn để bù đắp lại cho các bạn trong quả phần tổng ôn này các file lý thuyết này chữa vào các dạng bài này và có cả phần chữa đề nữa thế thì mục tiêu của cái lớp đấy là gì để các bạn không bị mất phương hướng biết được mình đang ở đâu và mình nên học như thế nào trong cái thời gian ngắn như thế này để mình không bị bơi lung tung ấy đi chạy chỗ này một tí chỗ kia một tí rất là sợ luôn cuối cùng là lực bất tòng tâm không học được cái gì cả đấy thì mình sẽ phải có phương hướng và mình kiên định về cái con đường mình đi tức là mình có một cái con đường rõ ràng mình kiên định về nó cái thứ hai mình làm cô sẽ cái mục tiêu của cái lớp đấy là gì đó là giúp bạn tăng điểm tức là với các bạn đang mất gốc hoàn toàn thì ok là không biết gì sau khi học và nỗ lực để học cùng cô 10 buổi và làm những cái phần tài liệu bài tập mà cô cho các bạn ấy cả file lý thuyết cả file bài tập và cả trên app ấy thì các bạn có thể lên ở điểm 5, điểm 6 cô không dám hứa các bạn mất gốc mà lên được điểm 7, điểm 8 đâu cô nói thật mặc dù cô rất muốn hứa nhưng cô không hứa được như vậy vì đấy là một điều không thể không thể mọi người ạ đấy còn với những bạn mà đang được 6 điểm 7 điểm thì chắc chắn là chúng mình học sách của cô này và học cái khóa học ờ, những cái khóa học của cô ấy thì các bạn sẽ tăng được khoảng hai bên điểm Đấy, thì uh, đấy là một cái nội dung mà cô muốn trao đổi lại với các bạn Thì cái mục tiêu của lớp học của chúng ta là gì? Cô không muốn các bạn hiểu nhầm rằng là Ok, em là mất gốc, em chả cần gì cả Bây giờ thôi em cứ đi chơi đi, xong em học 10 bộ cô trang Thế là em đi thi được tám chín điểm Không, không phải là như vậy nha mọi người nha Mà cái cô có thể giúp được mọi người là gì? Là một cái lộ trình, là một cái con đường rõ ràng Mọi người biết mọi người phải bước từng bước như thế nào Đi đến đâu, đến mỗi một bước đi mọi người học cái gì Cái kiến thức đấy ở chỗ nào Tài liệu nào, mọi người lấy ở chỗ nào Các bạn có thể hỏi được cô trang cái gì, có thể hỏi anh chị trợ giảng cái gì Thì đấy là cô cô giúp được các bạn nhá thứ hai là giúp bạn tăng điểm chắc chắn là học với cô là phải có tăng điểm rồi và tăng điểm trong thời gian ngắn đấy nếu mà đề mà dễ như năm 2021 thì có thể là các bạn sẽ tăng được 2 đến 3 bên điểm nhưng mà để, nếu mà đề khó hơn thì thậm chí các bạn cũng chỉ có thể tăng được là một đến hai bên điểm và nó còn phụ thuộc một chút vào may mắn của chúng ta nữa đó. Nhưng chắc chắn là chúng mình sẽ tăng được khoảng là hai bên điểm đấy Nếu mà các bạn học hết được cái quyển này của cô Ừ. Vậy các bạn đang được 7 điểm, học hết cái quyển này là các bạn khả năng cao sẽ được 9 điểm. Ừ. Học cái quyển này và học những cái buổi live của cô và xin thêm cái phần tài liệu nhá thì 99 cộng chắc chắn luôn. Còn các bạn đang mất gốc hoàn toàn thì chăm chỉ từ giờ đến lúc thi các bạn vẫn có thể nắm được trong tay 5 6 điểm ngon lành ừ. nếu chăm chỉ nhá. Ừ nhưng cô nghĩ là không bạn nào kiểm đến mức độ mất gốc hoàn toàn 100% đâu đúng không? Mà nếu có thì chúng mình cố gắng chăm chỉ thì chúng mình vẫn có thể được 5 6 điểm, vẫn là một cái mức điểm ok ờ, để vào những cái trường top chung Còn nếu mà chúng mình chăm chỉ hơn nữa, chúng mình dành nhiều thời gian học môn tiếng Anh hơn những môn khác, hơn môn toán, hơn môn văn thì thậm chí là chúng mình vẫn có thể được 7 điểm cơ mà. Cái nguyện vọng của mọi người như thế nào thì các bạn cứ trình bày rất là rõ ràng với cô và các anh chị trợ giảng vì tài liệu cô không thiếu, cô có thể gửi cho mọi người làm cả ngày tiếng Anh luôn. Nhưng quan trọng là học một cái tài liệu thì nó phải chuẩn và sau đó các bạn phải ngâm nghe cái tài liệu đó phải chữa thật kỹ ấy đó thì đấy là cái thông tin về um, cái lớp cái lớp uh, dành cho các bạn mất gốc nhá lên 67 của cô và được um, các bạn mất gốc lên 67 điểm đúng rồi ừ. uh, 10 buổi nhá thì uh, cái khóa đấy sẽ là học phí cô tính rất rẻ thôi ấy. kiểu có 30.000 một buổi rẻ không bằng một cốc trà sữa đúng không 10 buổi có 300 nghìn <laughs> thực sự là cô thu để làm gì thu để các bạn có ý thức học vì nếu mà các bạn cứ free mãi các bạn sẽ cảm thấy là ôi dồi nó chẳng có giá trị gì cả khi mà mình phải trả một cái khoản phí dù là rất nhỏ nhưng bạn sẽ có ý thức chắc nó chỉ bằng một cái áo một cái váy của các bạn thôi đúng không đấy nhưng mà các bạn sẽ có ý thức là ok tiền của mình tiền của bố mẹ mình mồ hôi nước mắt mình phải có ý thức và trách nhiệm về cái việc đó ừ đấy thì có cái khoản phí như vậy thì uh, các bạn mà đang đang uh, mấy trăm bạn mà đang hỏi về cái khóa đó ấy, thì cô đang uh, cố gắng giải thích cho mọi người một cách ngắn gọn nhất như vậy nếu mà mọi người muốn học tại vì cũng nhanh lắm 15 tháng 3 thì mình đã bắt đầu khóa đấy rồi đó thì uh, các bạn mà đang mất gốc nhá mà muốn lên được bên điểm 67 nhá đó thì cô vừa nói cái mục tiêu của lớp học rồi đấy các bạn có thể đăng ký cái lớp đó và trong cái dịp khai xuân này thì cô chị dung trợ lý của cô vừa mới tinh tinh cho cô một cái tin là chị ơi em có thể hỗ trợ lì xì cho mỗi bạn 20.000 khi mà các bạn đăng ký trong đúng dịp khai xuân này chứ nếu mà chờ đến 15 tháng 3 hay là chờ đến cuối tháng 2 đăng ký thì không còn cái lì xì đấy nữa và các bạn thấy đấy là chị Dung nói là làm lần trước lì xì sách là lì xì à giảm là giảm đúng không bây giờ không giảm là không giảm thế nên bạn nào mà quyết tâm để mà học cái lớp đó tức là bây giờ mình sẽ học cái phần livestream free cùng cô Trang từ giờ đến hết tháng 2 nha đến 15 tháng 3 và đến 15 tháng 3 là mình sẽ nhảy sang mình học cái lớp từ mất gốc đến 67 đấy luôn ấy thì các bạn có thể là gặp chị Dung đăng ký luôn ngày hôm nay để còn có slot và được chị Dung lì xì nhá đó thì giải đáp câu hỏi của các bạn về cái lớp đấy nhá tại vì uh, chị Dung hay là bạn trợ lý cô thì không thể nào gọi hết cho mấy trăm bạn để giải thích từng người một nên là cô xin phép là giải thích luôn đây để các bạn có thể hỏi luôn nhé Đây này, cô thấy chị Dung chị online. Chị vừa nhắn đây. Alo, ai cần inbox chị luôn nhé đây. <clears throat> Bạn Mai Mạnh Cường hỏi là cô có lớp 89 không? Cô có. Học sinh của cô thi được điểm 89 rất là nhiều. Nhưng mà lớp 89 thì phải tầm tháng 4, tháng 4 mới có thì cô nghĩ là thôi các bạn có thể chờ đến tầm tháng 4 đấy luôn hoặc là uh, chờ đến cái tầm tháng ờ, cuối tháng 3 thì cô sẽ có thông tin kỹ hơn về cái lớp 8 9 đấy vì từ giờ đến lúc đấy còn mấy tháng cơ thì chúng ta sẽ học cái lớp mất gốc đến 6 7 trước. <clears throat> Có luyện đề chứ em? Đúng rồi. <laughs> Đấy, <laughs> có mấy bạn à? Trần Huy ừ Huy Hùng em nghỉ đi xong mai coi lại cũng được khổ thân bị ốm hay sao ấy Ok Đóng tiền một lần à, Bảo học hỏi cô đóng tiền một lần luôn hay là từng buổi Trời ơi Có 30.000 một buổi thôi em đóng một lần đi <laughs> đỡ khổ công các anh chị đếm đi đếm lại vì có mỗi hai bạn trợ giảng à hai bạn trợ lý của cô thôi nên là các bạn ấy quá nhiều việc rồi bây giờ phát sinh cái phần à, chuyển sách nhá xong thu học phí các thứ các thứ ấy các anh chị cũng vất vả các bạn có thể đóng luôn một lần cho các bạn ấy đỡ vất vả ok đấy xong nhá vậy là cô đã trình bày xong về cái lớp đấy nếu mà bạn nào có câu hỏi gì thì có thể hỏi luôn <clears throat> Bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục đi đến những câu sau. Câu 21, 22, 23 và 24. Câu 21 nhá. À, đây không phải là một câu hỏi đục lỗ nhưng hôm nay cô vẫn sẽ quyết định dạy cho các bạn thêm bốn câu này nữa vì nó giúp các bạn có thêm từ vựng này. Ừ. Từ vựng là cái các bạn phải nạp vào mỗi ngày nhá. Mỗi ngày một ít, một ít, một ít nhá. <clears throat> Rồi ở câu này thì các bạn sẽ thấy là đáp án là gì ạ? Ờ, mình có một cái từ là tolerant đúng không? Là nghĩa của nó là gì ạ? Chịu đựng, chấp nhận cái gì đấy. Nó gần nghĩa nhất là với từ suffer, cũng có nghĩa là chịu đựng chấp nhận cái gì đấy. Ừ. Thì nếu mà chọn thì mình sẽ chọn đáp án D thôi. Câu này thì phải biết nghĩa từ. Nhân tiện mình học luôn cái từ A. Đây, forbid nghĩa là cấm đoán. Uh, C stand um, stand for B nhá là ủng hộ hay là viết tắt cho cái gì ví dụ mình hay nói là cái từ WHO là stand for cái gì đấy gì ạ World Health organization đúng không? Nó viết tắt cho ba cái từ đấy. Ừ. Còn cụm này thì dễ quá, stand up là đứng lên thế thôi. <clears throat> dễ nhở? Hoàng Đức cô lại bỏ nhóm này rồi. <laughs> cô vẫn ở đây mà, <laughs> có gì đâu mà bỏ. Cô đang thấy các bạn trao đổi với nhau sôi nổi mà. <clears throat> Bây giờ cô chữa bài thôi. À, Lục ơi, Cường ơi, các bạn cần thông tin thêm về các lớp thì các bạn nhắn cho chị Dung nhé. Cô thể có chị Dung alo alo ở trên luôn đấy. Các bạn nhắn cho chị Dung luôn nha. <clears throat> Huy Đinh Lý Đạt nhá. Các bạn có thể nhắn cho chị Dung nhá. Chị Dung sẽ giải đáp hết thắc mắc để cô tranh thủ cô dạy tiếp các bạn đã không hết giờ mất. Rồi, chỗ nhà cô mà hết giờ là người ta cắt mạng đấy. Không dạy được tiếp đâu. <laughs> tranh thủ. Ok, nào. Ở đây các bạn sẽ có cụm là câu tiếp theo câu 22 ừ, đáp án của chúng mình sẽ là B vì đây là từ gần nghĩa. À, cái từ take on này rất là hay nhá, nó có một cái nghĩa là thuê người. Đấy, nó bằng nghĩa với employ là thuê. Đấy, một trong những cái nghĩa của take on là thuê nhá. Ừ. Rồi, nghĩa các từ còn lại nhá. Lay off thì là ngừng cho nghỉ việc. C fire bằng với sa thải. Thế là cái cái cái A với cái C này là ngang nghĩa với nhau đúng không? Cái D waste là lãng phí. Rồi, vậy thì mình sẽ chọn đáp án là B. Học cái cụm cái bài này thì chủ yếu là thuần về từ vựng thôi, các bạn cố gắng học về từ cho cô là được. Rồi. <clears throat> Nói chung là các bạn sẽ nhớ cho cô là take on thì có một nghĩa là thuê, thuê người làm. Ừ, ok. Câu 23 và câu 24 là tìm từ ngược nghĩa với từ được gạch chân nhé mọi người nhé. Câu 23 này. Nào, go against thì nó có nghĩa là gì ạ? À, nó có nghĩa là đi ngược lại cái gì đấy đúng không? Cái từ, cái giới từ này nghĩa của nó là ngược lại mà. Đấy, thì đi ngược lại cái gì đấy thì nó phải ngược nghĩa với từ approve là đồng ý cái gì đấy. Ngược mà, cái câu này là ngược nhá. Vậy các bạn chọn đáp án A cho cô. Rồi, từ B học luôn cho cô những cái từ còn lại nhá. Cái từ B ấy, nghĩa của nó cũng là đi ngược lại. Vậy thì nếu mà cái câu này là tìm từ gần nghĩa thì đáp án B nó đúng. Nhưng mà rất tiếc câu này là tìm từ trái nghĩa. Lên đáp án A mới là đúng nhá. Rồi C, insist. Nghĩa là khăng khăng là năn nỉ. Cái năn nỉ này là cái nghĩa rất là gọi là sâu đậm của cái từ này luôn insist năn nỉ anh ta năn nỉ tôi cô ấy năn nỉ tôi đấy ừ. D. Reject Từ này có nghĩa là từ chối Đấy, nó bằng nghĩa với lại deny, từ chối nha <clears throat> Ok chưa? Rồi <laughs> Em bị ốm rồi phải đi ngủ <laughs> Em nói to thế Bắt đầu vào đó comment xem các bạn làm đúng chưa lớp học trong 10 buổi nhá lực nhá các bạn nhá 10 buổi nhưng mà không không thực ra 10 buổi hay 20 buổi thì nó không giúp các bạn là giỏi ngay được đâu mà cái quan trọng là cô sẽ cho các bạn một cái định hướng và sẽ có các anh chị trợ giảng để các bạn có thể hỏi được và sau cái lớp mất gốc lên 6 7 đấy thì ngay lập tức là giữa tháng 3 giữa tháng 4 là cô tiếp tục làm lớp là 6 7 lên 8 9 Thế nhưng cô không muốn là các bạn đăng ký cái lớp 67 đến 89 đến ngay mà cô muốn các bạn là học cái lớp mất công đến 67 đi để nếu mà các bạn thấy tiến bộ và các bạn thấy là hợp lý rồi, hợp với cách dạy của cô rồi thì lúc đấy các bạn mới học cái lớp 67 đến 89 kia chứ bây giờ các bạn đăng ký luôn một vài lớp để làm gì đúng không? Ừ. Nhưng các bạn biết là cô sẽ có những cái lộ trình đấy có các lớp như vậy. Nha, không lo ngắn đâu. Trời ơi mình học suốt từ giờ lúc thi luôn đấy các bạn. Học lớp như vậy rồi các bạn còn ôn sách nữa mà. <clears throat> Đó, lực nhá. Rồi tiếp tục câu 24 Đấy tại vì lớp đấy là lớp ờ, nước rút của cô mà Câu 24 nhá là các bạn sẽ nhìn thấy từ này Discharge Đấy, cái từ này nghĩa là xả ra hay là chảy ra cái gì đấy thì nó sẽ bằng nghĩa với gì ạ? Release. Release này nó kiểu như là tiết lộ ấy, làm làm làm làm giải ra ấy, tiết lộ ấy. Đấy, thì nó sẽ đồng nghĩa với nhau. Nó ngược nghĩa là ngược với từ này này, retain, có nghĩa là giữ lại. Một cái là xả ra, một cái là giữ lại đúng không? ngược nhau ừ. đấy các bạn sẽ học luôn cho cô được từ này obtain có nghĩa là có được này rồi uh, cái từ này là gì ạ sự trục xuất này là danh từ nha mọi người đây là danh từ sự trục xuất rồi ok ừ. thì cái này các bạn có thể loại luôn cho cô được cái C bởi vì là danh từ trong khi cái từ của chúng mình được cái trần đây là động từ vậy là loại luôn được C rồi này đấy duration là danh từ mà loại luôn chỉ còn A B và D để chọn thôi nhá Rồi, vậy là ngày hôm nay chúng mình đã giải quyết xong với nhau được tất cả những câu hỏi đục lỗ của đề 12 này rồi và đã biết được cái cách để mà làm được cái mỗi câu đục lỗ trong 5 giây và 8 giây. Mục tiêu với những câu ngữ pháp là chúng mình sẽ nhìn vào cái điểm ngữ pháp đấy để chọn nhanh đáp án chứ không có đi gọi là dài dòng dài dòng dịch dịch dịch dịch nhá thì cái cô muốn nhấn mạnh cho các bạn là như vậy là phải làm sao để làm những câu này nhanh và chính xác. Vì những câu này là những câu mà ngay cả những bạn mất gốc muốn được điểm 5, điểm 6, điểm 7 cũng phải làm được và những bạn mà muốn được điểm 9, điểm 10 thì càng phải làm được không được rơi điểm câu này. Nên đây là cái phần mà dễ nhưng lại phải làm rất là chắc chắn nha mọi người nha. Các bạn sẽ được phép sai thì sẽ được phép sai câu ở trong bài đọc hiểu và bài tìm lỗi sai hoặc là bài viết lại câu. Đấy, đấy là những chỗ được phép sai đấy. <laughs> Ok, buổi uh, livestream đầu năm mới của chúng mình có lẽ đến đây là kết thúc và chúng mình sẽ sau buổi hôm nay thì cô sẽ gửi cho các bạn những cái này nhá. Cách học cho lớp của cô sẽ luôn luôn là gửi cho các bạn vì hôm nay là buổi đầu tiên nên các bạn chưa được gửi cái gì trước còn các buổi sau các bạn sẽ luôn được gửi là một cái đề trước hoặc là một file lý thuyết và bài tập trước các bạn sẽ đọc lý thuyết làm bài tập sau đó đến giờ cô sẽ chữa và các bạn có câu hỏi gì các bạn sẽ hỏi và cô sẽ tổng hợp lại lý thuyết theo một cách logic nhất ngắn gọn nhất cho mọi người dễ hiểu và chỉ cho các bạn những cái điểm mà thường khó trong lý thuyết đó để mọi người nhớ đó và nếu mà là đề thì các bạn phải làm đề trước và vào bài cô sẽ chữa đề cho các bạn đấy thì đấy là cách học với lớp của cô nhé sẽ luôn có cái phần đấy và bài tập về nhà thì sẽ được up la, lên trên app các bạn dù ở lớp free cái lớp đang học này các bạn cũng vẫn phải làm bài tập về nhà ở trên app đó phải làm được 70 80 phần trăm cô phải đánh giá là điểm chuyên qua cần để đủ theo cái lớp này còn nếu mà các bạn lười biếng các bạn không học ấy thì thôi chúng mình bye bye nhau <laughs> cô sẽ không cho bạn ở trong lớp này nữa thì đấy là cách học trong lớp của trang nha thì uh, đó phổ biến như vậy để chúng mình thấy là dù là học như thế nào đi chăng nữa free thì cũng phải là có ý thức bởi vì như cô nói rồi đây là một cái lớp mà là cô tri ân và gọi là support hỗ trợ cho các bạn ừ. chứ không phải là thích thì học không thích thì kệ nhá ok, thế thôi <laughs> hẹn gặp lại các bạn trong thứ năm tuần tới hôm đấy chúng mình sẽ học về chuyên đề tất cả kiến thức về thi trong tiếng anh nhá đó một cái phần kiến thức mà muốn được điểm cao điểm thấp thì cũng đều phải học và không được mất điểm ở câu đó Vậy thôi, cô sẽ gửi tài liệu cho mọi người sớm nha. Ừ. Tạm biệt các bạn rất nhiều. À, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Và chúc bạn năm mới uh, lần nữa là thật là khỏe, thật là vui, uh, luôn là xinh xắn. Các bạn nữ thì luôn xinh, các bạn nam thì luôn đẹp trai và sẽ thi đỗ hết vào nguyện vọng 1 của chúng mình nhá. Bye bye. À, làm trong app nào? app sẽ được uh, cô hướng dẫn lại trong các nhóm học tập nhá. Mỗi nhóm học tập thì sẽ có lớp trưởng là trưởng nhóm và sẽ có uh, các bạn trợ giảng của cô hỗ trợ sẽ hướng dẫn các bạn cài cái app đó trong từng nhóm nha mọi người nha yên tâm sẽ gửi cho các bạn cái link nhóm à link nhóm à link app chứ bây giờ cô nói các bạn cũng sẽ bị quên đấy thế nhá bye bye tắt nhỉ tắt ở đâu nhỉ ok đây rồi lâu quá rồi không livestream nên không nhớ cách tắt luôn